bà con có ngạc nhiên cái chỗ là lớp học của người ta đó thầy pháp hòa thầy phước tiến thầy phước thuận gì đó thầy là ta đều có lễ phật mà lớp này không có lễ vậy rồi đi tỷ đó không à, bởi vì tôi có nghĩ hai chuyện mà tôi không có làm thứ nhất là mình học là đã lễ rồi khi mình cúi đầu mình học cái giáo lý là mình đang lễ một cách siêu cấp không còn mà đọc cái đó nó lên lên hình thức thôi à, rồi rồi chưa kể ở đây có người họ thắc mắc tại sao niệm bổn sư mà không niệm ai di đà là nó phiền nó đằng này mình thổi niệm luôn không ai buồn hết chứ có cái này tôi hơi bị sốc nè đi qua bùa đầy đậu tràng cái chỗ phật thích ca mâu ni mà cứ đè nha cái nam mô di đà phật là sao có sư con mà đôi khi cái cái cái người mà đắt ở đó thì mình làm lơ dạ. mình đứng trước cái chỗ bác sĩ Nguyễn Văn Thận mà mình cứ nói bác sĩ Hồ Dương Minh không có cái gì nghĩ tôi chịu nổi không có hiểu không nó kỳ à, mà cứ cứ hấp siêu giác nhiên cái giác nguyên người đi ngay với bồ đề đạo tràng mà chỗ phật thích ca mâu ni mà cứ na mô gì rồi cả đám không biết là chỗ này ông nào đắc ở đây nó cũng không biết đi đi lại đi lại từ chỗ hủ bán hủ tiếu cứ kêu phở thì làm sao có phở bán đây rồi bây giờ có một cái chuyện rất là quan trọng không nói không được hồi nãy nhờ có cái cô cái cô tượng pháp cô hỏi mà tôi mới nhớ bây giờ bà con nghe này không phải cái câu của cổ nhìn cái cái câu câu hỏi của cổ nó gợi ý cho tôi cái chuyện khác đó là xin bà con nhớ kỹ dùm một chuyện con đường trên tấm bản đồ không phải là con đường ngoài thực tế có đúng vậy không nếu vậy mình có cần xài bản đồ không nó không phải mà ta sao cần bây giờ hiểu chưa cho nên nếu mà bà con nhìn cái tấm bản đồ mà bà con nghĩ rằng cái con đường ở ngoài nó y chang như vậy là bà con nghĩ sai hay kịp không nhưng mà nếu mà bà con nghĩ rằng nó không giống vậy thôi dục khỏi xài lại sai nữa có đúng không đó cũng vậy những cái giáo lý mà bà con học về tất giác chi về bát chánh đạo đó những cái mô tả về niết bàn đó phải nói rằng đó, đó là cái tấm bản đồ vô hồn nhưng mà mình phải theo cái đó khi mà bà con hiểu được thì cái bác chánh đạo cái thánh giác chi nó không có giống như là mình học ngày xưa nữa nhưng đừng có nghĩ rằng nó không giống là không học là chết cái kiểu không ví dụ như bây giờ các vị có xài à, các vị có xài cái navigator đó thì nó có vẽ trên đó cây xăng có ai có sợ mega biết không ta nó để là cây xăng rồi nó để là restaurant rồi nó để uh, tiệm tùng vậy đó nhưng mà cái tiệm tùng trên đó nó không có giống như ngoài đời đúng không dạ. hiểu không à, nhưng mà tuy nó không giống nhưng mình phải nương thôi đó mình, mình lái xe chứ ví dụ như tôi đi với nhiều người quen đó họ đang chở tôi đi họ tìm cái Starbucks bằng Navigator tôi biết cái đó không tiền đó, đó. mọi chuyện đánh chỉ Starbucks là nó cho họ một, một rừng luôn nhưng mà cái hình ảnh trong đó nó đâu có giống như ngoài đời nhưng mà tôi nhìn nó tôi hiểu nhầm đó cứ đi theo cái chỗ đó đó nó tới stop nhớ nha rồi cái quan trọng nhất quý vị phật tử hỏi tôi là quý vị đi nghe pháp nhiều nghe giảng nhiều đi chùa nhiều gặp gỡ tăng tiên ni nhiều mỗi thầy giảng một cách bây giờ là các vị bị rối rồi các vị phải làm cái gì thì tôi xin nói một câu gọn thôi tôi không biết các vị là nam hay bắc tông tôi không biết các vị mến thầy nào tôi không có biết tôi chỉ có thể nói văn tắt rằng bất kể là nam hay bắc bất kể là đệ tử của thầy nào thì là cái quan trọng nhất là học giáo lý và sống chánh niệm qua hai cái đó thì tự nhiên là bà con sẽ thấy Đức Phật ngồi đằng trước hiểu nên thờ Phật chứ không nên thờ tổ mặc dù tổ làm một những hướng dẫn trước mắt của mình tổ là sư phụ nhưng mà vẫn phải lấy cái chuẩn là lời Phật là kinh Phật mà muốn tu cho đúng kinh Phật chuyện đầu tiên phải là giáo lý được rồi đó phải là giáo lý được rồi đó chứ còn mà tôi đã nói rồi mỗi thiền sư mỗi giảng sư đều mang cái dấu ấn cá nhân của họ vào trong từng trang viết vào trong từng lời giảng họ có sở trường sở đoản của họ và họ đem cái sở trường sở đoạn ấy họ gắn vào trong những gì họ viết và những gì họ nói hiểu không và nếu mà mình cứ ôm cái sở trường sở đoạn đó là mình sẽ trở thành ra là con chuột bạch của họ có thiếu có chuột bạch không đó. cho nên hôm nay buổi chiều nên đặc biệt tôi giảng cho các vị về cái chữ hạnh phúc và đau khổ ở trong kinh phật và cái rốt ráo mà tôi nhắn nhủ đó là trong cái chuyện tu tập tự quán cố tránh trong lúc ngồi thiền đã đành mà trong đời sống cũng vậy nha trong lúc tu lúc ngồi thiền đã đành mà trong đời sống cũng vậy khi ta có lòng theo đuổi trong đời kiếm tiền cái gì đó là ta đang ta đang chuốc khổ rồi đó vì trong đợi mà không được là khổ kiếm tiền không được là khổ tìm được rồi phải giữ nó là khổ cho nên người tu phật coi nặng cái chữ tùy duyên hiểu không có thân là phải ăn nghe nghe cho kỹ nè có thân thì phải ăn phải uống phải tắm rửa nhưng không để những cái đó nó trở thành ra là ông chủ của mình mình không làm nô lệ cho những cái đó đúng chưa thứ hai có những người chết rồi mà chưa chôn là sao là đi đứng nằm ngồi sinh hoạt mà không biết rằng mình đang sinh hoạt như thế nào họ chỉ là cái xác chết chưa có chôn thôi mình đừng có nghĩ rằng mình đang là ông này bà nọ mà mình phải nhớ rằng mình chỉ là cái xác chưa có chôn nếu mình sống thất niệm và hôm qua tôi nói rồi thế giới này nó chỉ gồm có ba thứ những thứ đã mất thuộc về quá khứ những thứ chưa có thuộc về tương lai và những thứ mà mình nói đang có đó, thì nó lại vừa ra đi như vậy chỉ có cái người sống chánh niệm là cái người có đời sống sinh động nhất hiểu không tức là họ sống với giây phút hiện tại để kịp không chứ còn mà sống thất niệm là mình chỉ sống với sống kiểu của người khùng trong kinh đức phật ngài có xài cái kiểu này nói là sắc vê của chúng na âm mắt cà tất cả phần phu đều là người loạn trí không có coi trong kinh giải thích mình sẽ không hiểu tại sao vậy bởi vì người đó tất cả phàm phu không biết sống với cái hiện tại trước mắt mà chỉ sống nhiều với ấn tượng hồi ức về quá khứ sống với những toan tính những dự trù cho tương lai còn hiện tại thì bỏ qua Tay nó có một câu rất là hề đó là nếu ngay bây giờ không biết cười thì suốt đời sẽ không cười câu này nghe rất là kỳ đúng không nếu ngay bây giờ bạn không có cười thì cả đời này bạn sẽ không có biết cười đó tôi nghe tôi ngạc nhiên lắm bây giờ tôi cũng cười lát nữa tôi cười nhưng mà không phải người ta đang nói cái ý khác có nghĩa là ngay bây giờ tại đây right now và right here nếu mình không an lạc được thì biết chuyện nào mới an lạc vì bởi vì đời sống nó chỉ là cái gì diễn ra ngay bây giờ thôi sáng nay tôi có việc tôi phải đi ra galleria một tí trong lúc tôi ngồi tôi chờ thì theo thói quen tôi rút cái cuốn sổ tay tôi ghi chép mấy cái chuyện cần phải nhớ đó tôi mở ra tôi thấy cái trang mà tôi ghi chiều hôm qua tôi nhìn nó tôi có cái chạnh lòng là cái con người mà đã viết cái hàng chữ này bây giờ không còn nữa và những cái dòng suy nghĩ nó diễn ra trong lúc viết dòng chữ này nó đã ra đi không còn dấu vết mày kêu không chẳng qua bây giờ đó tôi chưa có chết và cái cuốn sổ đó nó chưa bị cháy thì nhìn vào người ta nói đó là chữ viết của tôi là suy nghĩ của tôi chứ thật ra đó là cái con người viết cái đó bây giờ đã không còn nữa trong kinh nói chúng ta có hai cái chết cái chết trong từng phút và cái chết lúc vào quan tài thì tất cả phàm phu chỉ sợ cái chết lúc vào quan tài chứ không có sợ cái chết từng phút nếu ta sống chánh niệm ta thấy rằng mình chết trong từng phút thì ta không còn sợ cái chết cuối đời nữa các nghe hiểu không cái chỗ tôn trọng thì đi toilet ta nói xong mới chạy ra tôi nhắc lại nếu mà nếu mà mà mà mà mà mà các vị biết rằng mình đang chết trong từng phút thường xuyên sống như vậy sống với nhận thức rằng tôi đang chết trong từng phút thì khi nó sống quen với cái đó thì mai này đối diện với cái chết thì quý vị không còn bị sốc nữa nha yeah. và nhiều người hiểu lầm khi nghe về cái bị hiểu lầm cái vị nói cái đạo gì buồn quá suốt ngày cái ám ảnh về cái chết sai khi các vị sống gì về cái chết các vị lại sống yêu đời hơn dễ tha thứ hơn dạ yeah, tin tôi đi nó dễ tha thứ hơn ừ. mà và nó dễ buông bỏ dễ tha thứ nó dễ bao dung hơn còn đằng này á, là khi mà mình quên nghĩ đến cái chết thì mình cứ nghĩ đến cái gì nó lâu bền mình nghĩ đến sự kiến tạo nghĩ đến cái sự gầy dựng à, các vị còn nhớ hôm qua tôi nói bốn cái hạn mà mình nghe nghe đạo không bữa đầu tiên chứ cái hạn thứ nhất nghe xong rồi coi như không nghe gì hết cái hạn này nó đầy phố cái hạng thứ hai nghe đạo xong để dành nó lâu lâu đụng chuyện mà te tua quá nó móc ra nhớ cái là buồn lắm nhớ ở ờ, bữa không có nghe giảng cái này đó là hạn thứ hai tức là nghe đạo xong về treo lên vách lâu lâu đụng chuyện móc xuống xài xong là treo trở lên cái hạng thứ ba nghe đạo sống trong đạo nhưng mà lại hành đạo theo cái kiểu tự đốt nóng mình và đốt nóng người khác như vậy cũng chưa có được nó khá là thứ hai nha khá khá lắm cả ngày cái miên mà chìm sâu trong Phật pháp nhưng kiểu tu đó của họ nó làm cho họ bị khó khăn trong khi cái kiểu của người thứ tư á, là hiểu đạo sống vui vẻ sống thương người sống bao dung nhìn vào thấy họ giống y chang như loại một cái hạng 4 ấy, nhìn nó y chang như loại một vậy đó thấy sống cũng thanh thản cả tĩnh cả tĩnh vậy đó. nhưng họ là người luôn thường trực sống với một cái nhận thức rất rõ là nỗi đời hư ảo cho nên có ông ông ông ông, ông vua ông hỏi phật con ngạc nhiên đệ tử thế tôn um, sống trong cái điều kiện vật chất rất là hạn chế rất là khiêm tốn mà sao ông sư nào đệ tử thế tôn cũng nhìn thấy cái mặt ông cũng tươi đó à thì phật nói rằng đệ tử của như lai không làm nô lệ cho quá khứ không làm nô lệ trong tương lai để tử như lai sống hết mình với giây phút hiện tại cho nên để tử như lai nếu mà tu đúng lời như lai thì vị nào cũng an lạc hết và nó có một chuyện lạ lắm ở ngoài đời người ta đẹp nhờ lụa người ta đẹp nhờ phụ kiện trang sức như trong Phật pháp cũng người có cái tâm lòng đó họ có nét đẹp rất là riêng thì biết không tôi có tiếp xúc với nhiều vì chẳng như kỳ rồi tôi về bên miếng điện tôi có gặp một vị sao đo 30 năm không có nặng nếu mà nói một cách khách quan ngài phải là người đẹp trai nhưng mà ngày có một sức cuốn sức cuốn hút lạ lắm tôi lại ngày tôi lấy cái trán tôi chạm trên ngày mà tôi nghe nó mát và tôi ngồi bên cạnh ngày tôi thấy cái gì cũng là trò đùa cũng nít hết tất cả những toan tính của tôi mà trước mắt ngày đều là trò đùa hết phúc thay cho kẻ nào mà được gặp gỡ những cái nhân cách như vậy khê minh đa minh minh minh mẫn khê khê là là là sân khê đó. minh là minh mẫn đa đa khê minh đa à. chim đa đa lộn nhánh đa đa đó. À. là có dịp có dịp nên về đó để để mà đi quanh đảo một vòng gặp các cái vị mà gọi là tòng lâm chi thủ các vị long tượng đó. Ừ. đặc biệt lắm à có thể gặp những vị bác học uyên thông về đạo có thể gặp những vị mà cái đạo nghiệp của họ nó nó nó nó ẩn tàng trong từng bước đi trong từng cái ánh mắt họ an lạc lắm ở trong đạo mình có hai cái vĩ đại cái vĩ đại thứ nhất là cái người sở hữu những hạnh lòng, cái thứ hai đó là người cái gì cũng buông nghe kịp không cái kiểu cái người cái cái cái vĩ đại thứ nhất là người có được nhiều hạnh lành mà cái cái vĩ đại thứ hai nó là cái người cái gì cũng buông còn ngoài đời không có ngoài đời họ đánh giá một con người là cái người nó phải có nhiều thứ gì đó nhưng mà trong đạo phật mình không đạo phật mình chỉ cần ăn cái gì cũng buông là đã vĩ đại rồi khả năng buông bỏ rồi là vì đã bây giờ anh học không có nhiều anh là người cư sĩ tóc tai lượng thượng rồi mặc quần là ảo lượng nhưng mà anh là người có khả năng buông bỏ thì đó được gọi là một nhân cách đáng kính trong Phật pháp chúng ta nhớ rằng giàu đức hạnh hay là tiền bạc hay là nhan sắc tuổi trẻ sức khỏe tất cả những cái mình có nó chỉ là những cái thứ phương tiện trên của đường đi không ai tự hào vì những thứ mình gánh trên vai hiểu không nó nặng thấy bà nội mà tự làm cái gì các vị có đi leo núi với cái ba lô chưa trời đất ơi tôi nói khi tôi leo đó tôi đem theo cây hai cái một trái táo một trái chuối một chai nước ờ, một cái nón một cái ờ, ờ, khăn nhỏ một cái, cái khăn giấy đó tôi đem luôn tung đó tôi đi một hồi tôi, tôi muốn luyện hết mà bây giờ tôi luyện là tôi chết tôi luyện rồi lên núi tôi xài cái gì cách đây 4 tháng tôi lên một cái núi ở bên thụy sĩ nó kêu là lời cơ bác tôi giảng về đất người bệnh nghe biết tôi nói đâu từ dưới đất lên đó tôi phải đi hai tôi đi đi cable đó hai ngàn hai trăm mét lên trên đó mà trời đó cơ các vị có biết không khi tôi lên trong đó cái mà tôi nhìn thấy là một cái hồ nước mênh mông hồ mà trên đỉnh núi nó đẹp không tưởng tượng được và nó nó dài coi như là mút mắt có nghĩa là cái con trâu á mà ở đầu kia là nó nhỏ hơn con chó đó. mà bên tàu họ định nghĩa dặm là gì dặm là kiến ngưu như dương dặm có nghĩa là thấy con bò nó bằng con dê còn cái này nó nhỏ hơn con dê nữa. trên núi cao nước trong vắt mà trời ơi mai là đi khe bộ mà cái ba lô nó làm cho tôi triệu vai thì chịu không nổi thì tôi, cái bộ nó đem lên tới đó bắt đầu tôi phải đi bộ chứ mà vấn đề là mình không dám luyện luyện mà lấy gì đói bụng lấy gì ăn rồi khát nước lấy gì uống thì cái người tu hành cũng vậy người tu hành đó là coi những cái hạnh lành những cái phước báo mình có nó chỉ là cái ba lô trên vai thôi nó nặng mà phải vác chứ nó hoàn toàn không có gì để mình hãnh diện hết mình ngồi ở đây mình nhìn quanh hôm nay giàu bằng mình hôm nay đẹp bằng mình hôm nay khỏe bằng mình hôm nay học thức bằng mình mà mình phải nhớ rằng những cái thứ đó chỉ là cái ba lô trên vai để mình đi thôi nghe kịp không và đã phật lạ lắm ở ngoài đời một người học trò một người sinh viên mà kiêu ngạo miễn là học giỏi thì vẫn lên lớp đúng không còn trong đạo mình không chỉ cần kiêu ngạo là mình đứng yên cũng lên được nữa cái đạo mình nó quái gỡ vậy đó ở ngoài đời mình sực cái thằng sinh viên mình nó kiêu ngạo nó vẫn có thể lấy bằng tiến sĩ như thường một thằng học trò tiểu học mà nó kiêu ngạo nó vẫn lên trung học như thường một đứa trung học nó vẫn lên đại học như thường dù nó kiêu ngạo bằng trời nhưng trong đạo thì không trong đạo của mình khi mà anh thỏa mãn với một cái gì thì anh đã đứng yên anh đi xa không được nữa chưa kể đó ừ cho nên trong đạo mình nó mà cái này cái này là phải là trong kinh ghi rất rõ là tùy vào các ba la mật của mỗi người mà ta có hài lòng quá sớm với những thành tựu nửa vời của mình hay không tôi quý nói thiệt chậm và thật rõ cho mình tùy thuộc vào các ba la mật quá khứ mà bây giờ ta có hài lòng quá sớm với những thành tựu nửa vời của mình hay không hay hiểu nửa vời không chưa tới đâu là thấy nó đã rồi đấy nó lên mây rồi thì thua và một chuyện nữa có nhiều người nghe rủ đi học giáo lý thì đi học tôi chứ tôi biết chắc và tới bây giờ đến bài giảng thứ tư rồi họ vẫn còn ngờ ngỡ là tại sao tôi phải đi học giáo lý yeah. thì bây giờ tôi nhắc lại nhắc lại cho mấy cái người đó, tôi biết người đó là ai mà tôi thấy hơi nhiều lắm tôi không có hứa là tôi dắt tay quý vị đi vào cái cửa giác ngộ cho cái vị đắc thánh nhưng có cái chuyện này tôi tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được rất nhiều thế giới này nó là những gì anh thấy và anh cảm nhận thế giới này nó gồm trong hai chữ quát và chữ heo có nghĩa là anh thấy được cái gì và anh thấy nó như thế nào thấy cái kiểu nó như thế nào mà tại sao anh phải học Phật pháp là bởi vì Phật pháp cho anh cái nhìn khác đi về thế giới nghe kịp không chính vì Phật pháp cho anh một cái nhìn khác cho nên là khi mà anh từ lớp học là anh đi ra cái cảm nhận của anh về thế giới nó khác mà khi anh thấy thế giới nó khác với cái thế giới trước đây đó thì có nghĩa là anh đã có được thêm một thế giới mới có hiểu không hiểu không thí dụ như bên địa sĩ trong rừng địa sĩ nó có một cái loại hoa đẹp nó kêu là hoa holunder là chắc có người người nào mà mà học dược chắc biết cái bông đó holunder cái tiếng việt kêu bằng cái bông gì nó thơm lắm mà không màu trắng một chùm như này là nếu nó có nó có một chùm một, một cái bông lớn nó gồm có nhiều cái chùm nhỏ mà trong một cái chùm nhỏ vậy thì nó gồm mấy cái bông đi ti li ti nó màu màu trắng mà trắng vàng trắng ngà nó thơm lắm mà hồi trước đây đó thì tôi chỉ thấy nó thơm thôi chứ tôi không có cảm giác gì đặc biệt với nó hết nhưng mà có một ngày kia tôi đi có người ta cho tôi một cái chai nước nước giải khát mà trong cái chai đó nó ghi rõ bên ngoài đó là nó, cái chai này nó là extract từ cái bốc bông đó, đó. và nó, cái, cái nước đó nó rất là tốt cho mấy người bị thận mà tôi từ tôi mới vừa mổ mổ thận xong là mình thấy là mình đã có cảm thận rồi mà nó lại thơm nữa cho nên khi mà tôi có một cái hiểu biết tối thiểu về cái hoa đó từ đó về sau tôi đi ngang mấy cái bụi hoa rừng Hollander tôi có cái cảm giác khác giống như tôi đi giữa cái cái cái, cái vườn thuốc vậy đó mà cũng là cái, cái góc rừng đó cũng là cái triền đồi đó cũng là cái bùi hoa đó cũng là một buổi chiều như vậy đó nhưng mà cái từ bây giờ tôi đi ngang tôi nhìn nó tôi nhìn với bạn tôi vậy đó, nó, nó, nó tốt cho cái bệnh của tôi cái này hiểu không cũng giống như Nguyễn Bính có kể câu chuyện mà cả sớm ngày xưa cứ có cái con con gái đẹp nó cả sớm thanh niên cứ đi đâu cũng đi cũng phải đi ngang con đường đó lối này lắm bữa nhiều hoa đi vòng để được qua nhà đấy thôi cổ hồi đó cổ đâu biết cũng mới dọn về mà cả đám thanh niên nó biết từ nhà có cô gái đẹp từ đó thì đi ban đêm ban hôm mà đi đâu cũng phải đi ngang nhà những dòm như coi cái nhà đang mở đèn chưa tắt đèn chưa coi người ta có đứng máy hiên coi người ta có dòm ra hay không rồi vậy đó cả lũ thanh niên mà hỏi tại sao đi cái đó thì nghe lối này lớp bữa nhiều quá mở một đơn đi vòng nó được qua nhà đấy thôi có nghĩa là từ lúc có cô đó rồi thì cái con đường nó nó đang dài bỗng nhiên nó ngắn lại nó đang gặp gần khủy khó đi thì bây giờ nó bỗng trở nên thơ mộng dễ đi nó trưởng từ nó gợi cảm hơn bao giờ hết thế giới này cũng vậy tùy vào cái background của mình tùy vào cái nền tảng tâm thức nhận thức của mình mà thế giới này nó ra làm sao mà Phật pháp cho mình cái nhìn nó pháp cung cấp cho mình cái khả năng nhận thức để mình nhìn thế giới nó khác đi chẳng như là chưa giờ tôi nói là con nghe về hạnh phúc và đau khổ mà con có thấy không khi mình hiểu rõ hạnh phúc nó là cái gì hạnh phúc nó có hai nguồn đến một là có và không có cái gì đó khi mình hiểu thì vậy bắt đầu mình từ đây về sau nói với hạnh phúc và đau khổ mình có nhìn khác rồi thứ hai hạnh phúc nó có hai thứ một là có được cái mình thích hay là tránh được cái mình ghét một là có được cái mình thích hay là tránh được cái mình ghét đó là hạnh phúc hạnh phúc nó có được từ cái việc mình có cái gì đó và không có cái gì đó và từ đó tâm tham nó cũng có hai và tâm sân nó cũng có hai nhớ không tâm tham nó có hai tất cả phiền não gom gọn lại chỉ có tâm tham tâm sân thôi cái cô ngồi không tường cái của sơ cơ ráng nhớ cái này quan trọng thánh khác phàm ở chỗ là thánh có thánh không còn phiền não và tham khác thánh là phàm khác thánh chỗ là phàm còn phiền não mà phiền não mỹ cho là đi phái mình đó. thì phiền não gom gọn là chỉ có hai thôi đó là tham và sanh nhớ nha tham là sao tham là thích cái này cái kia và sân là bất mãn cái này cái kia xong chưa mà tham nó gồm có hai và sân nó có gồm có hai tham thứ nhất là gì muốn có được cái gì đó và muốn lìa bỏ cái gì đó hoặc là muốn có cái gì đó và muốn không có cái gì đó nói gì cho nó dễ nhớ tham nó có hai là muốn có cái gì đó và muốn đừng có cái gì đó và sân nó cũng gồm có hai bực mình vì không có được cái mình muốn và bực mình vì không tránh được cái mình ghét có đúng vậy không? Dạ đúng, dạ đúng như vậy là toàn bộ vũ trụ này có phải người tất cả chúng chúng sanh phàm vu có phải nằm trong bốn cái cạnh đầu dòng này không bây giờ hiểu chưa chuyện đó tôi sẽ là nó banh chành luôn nha yeah. như vậy là hạnh phúc là cái gì mình đã nói banh chành nhiều qua tới cái hạnh phúc cái đau cái tâm tham và tâm sân nó chỉ có bốn cái đó thôi tâm tham cũng có hai nhắc lại một là muốn cái gì đó muốn có cái gì đó và thứ hai là muốn không có cái gì đó cũng là tham và qua cái xanh nó cũng có hai xanh là vì bực mình á bực mình là vì không có cái mình thích và tránh không được cái mình ghét tôi bảo đảm với các vị từ một đứa bé nằm nôi cho đến một bà cụ 98 tuổi đều quẩn quanh trong bốn cái gạch đầu dòng này không có ra khỏi các vị biết con nít tại sao nó khóc không nó ngứa nó đói bụng nó nực rồi nó cái gì đó ai biết ai có con thì biết tôi đâu tôi quên mất tuổi thơ tôi đâu tôi đâu có nhớ tôi nằm ngửa tôi nhớ nhưng mà đại khái là biết là sao nó cái ốc mà phải không có cái ông nó ông nhậu dữ lắm rồi bà vợ mới năn nỉ bà vợ nó thôi anh, anh anh bớt uống rượu rồi nó hại gan dữ lắm anh nói trời anh anh đâu có nghiện với người giấc chiều mà không có cái gì bỏ miệng anh chịu nổi bà nó thôi uống sữa đi uống sữa tươi đó thì ông uống được có hai ngày tới ngày thứ ba ông cầm lên sữa nó bây giờ mới biết tại sao nó đến hay khóc ừ bác đổ rửa hoài dạ thì con đến đây khóc à, để anh nghĩ đơn giản vậy thì bây giờ tôi muốn nói một chuyện đó là mình cái bất mình mình bị khó chịu là vì mình không có được cái mình muốn và mình khó chịu là vì mình tránh không được cái mình ghét thì một đứa bé nó cũng chỉ có vậy thôi đứa bé nó khó chịu là vì nó không có được mẹ trong ta nó khóc đúng không ta và nó cũng không có bỏ được cái tấm tả mà nó đã phóng quế rồi khi không khai thác được nó khóc tả lắm sạch sẽ thì nó khóc rồi nó nực á nó nực tôi gặp mấy đứa nít mình nó nó mang giới mà nó mang có một bên là tôi biết nó đang nực mà nó không có đủ cái trí khôn nó lột ra hai bên <laughs> mà tôi có cái lạ nên nay tôi năm chục tuổi rồi tôi vẫn giữ thói quen thời nhỏ đó nè tôi tôi tôi ngủ mà tôi nực là tôi tháo ra này mà lúc mà đặc biệt giá là tôi biết tôi nói là chắc mấy người nghe giảng cho họ nói học thất niệm ngộ lắm tôi ngủ tôi tôi nịch tôi tháo ra cái cái mờ tôi cũng cho xuống đất luôn cái này mấy bữa tôi ngủ tôi lạnh quá tôi co lại như con con tét vậy đó sao tôi chịu nổi việc mình vậy cái cái cái đầu hôm thì cái áo tôi tháo tôi liền cái đất cái mờ tôi cũng đặt phía chân luôn tôi nằm bên trên giường ừ, có một mình tôi giống như sushi vậy có nghĩa là cả đời của mình từ lớn tới bé từ già tới trẻ đều giống nhau là trốn khổ tìm vui và trong lý tưởng ấy tùy thuộc vào cái background tùy thuộc vào cái nền tảng nhận thức của mỗi người mà chúng ta có kiểu trốn khổ tìm vui khác hay giống nhau khác nhau chỗ nào và giống nhau chỗ nào cái gì không có người trốn khổ tìm vui bất chấp thiện ác còn có người trốn khổ tìm vui mà còn có một chút lương thích biết lương thích không tức là lương tri và nhận thức nha ừ. thiền tứ niệm xứ là gì thiền tứ niệm xứ là sống chung với lũ là biết rõ hạnh phúc đang có mặt mà bản chất hạnh phúc là cái gì nó từ đâu nó tới biết rõ đau khổ là gì và biết rõ nó từ đâu nó tới và hành giả phải nhận thức một chuyện nữa rất là quan trọng đó là cả thiện lẫn ác cả hạnh phúc và đau khổ đều giống nhau một điểm đó là chỉ để ta nhìn mà thôi tôi nói tới nó đuôi cái này hoài luôn tôi muốn chuyện nào tôi ra khỏi cái nhà này quý vị vẫn nhớ phân vẳng trong tay buổi đầu thì còn phân biệt thích ghét buổi đầu còn phân biệt thiện ác buồn vui khi tu rốt ráo rồi thì cái gì cũng chỉ để nhìn mà thôi cứ nhìn nó hoài sẽ có lúc ta ngộ ra một điều mà không có kinh sách nào nói tới vì sao vậy vì kinh sách là ngôn từ mà ngôn từ thì không thể nào diễn tả được cái bản thể thế giới này có hai cái khía cạnh một là bản thể hai là hiện tượng tất cả ngôn từ văn tự chữ nghĩa ngôn ngữ chỉ diễn tả được cái khía cạnh hiện tượng thôi chứ không thể diễn tả được cái khía cạnh bản thể hiểu chưa mình có thể nhìn cái ly cà phê rồi mình chụp hình rồi mình vẽ nó chứ mình không thể nào mình tả đúng cái mùi vị cà phê cho người khác được có đúng không đúng. Hả? mình chụp hình được mình vẽ được nhưng mà kêu tả cho cái tên mà nó chưa uống cà phê thì không được phải đè nó xuống đổ vô họng nó mới biết cái mùi rồi chứ không có cách chi mà mình dùng một cái ngôn từ nào mà mình trên thế giới này nó có hai cái cả đó là bản thể và hiện tượng và tất cả ngôn từ trên thế giới kể cả ngôn từ của chư Phật cũng chỉ là phương tiện trong kinh nói lúc mà Phật giáo chia rẽ thành bộ phái biết có, có nghe Phật giáo bộ phái không Phật giáo Phụng Thủy chỉ có một thôi nhưng mà khi Phật Niết Bàn được 100 năm thì anh em bắt đầu chia rẽ chia rẽ vì nhiều lý do một là quan điểm nhận thức hai là quan điểm hành trì ba là do tập khí sinh tử phần phu nhiều quan điểm nhận thức là sao cái cách hiểu cái cách hiểu một bài kinh nó không giống nhau đó gọi là khác nhau trên quan điểm nhận thức thứ hai là khác nhau trên quan điểm hành trì là sao là vì hoàn cảnh mà có nhiều vị họ không có thể giữ được một số giới hiểu không có hiểu cái chữ đó không các vị có biết được là cái hoàn cảnh của mấy sư mấy thầy không có giống nhau biết không có thầy em đi giảng vậy đó là bốn năm đệ tử đi theo cầm cái túi rồi đi ra mở cửa xe tối về nấu sâm chủ còn có ông tự xách túi đi ra đi uber về chùa tối tối le lưỡi trẫm nè cho nên hoàn cảnh khác nhau cho nên cái đường lối hành trì nó khác nhau trưa ăn không được tối lén lén dầm ngưỡng dầm xuông có ai nấu một gói mì quất chính vì cái chỗ đó cho nên cái thứ nhất là do sai biệt nhau do hoàn cảnh do nhận thức thứ hai là sai biệt trên trên cái quan điểm hành trì thứ ba là do tập khí sinh tử tập khí sinh tử là sao tức là cha nào mà tài kiến nhiều thì vô học giáo lý cha hiểu giáo lý theo cái hướng tài kiến của cha hiểu không ta bây giờ hiểu chưa đó thì lớn chuyện là chỗ đó đó thứ nhất là do quan điểm nhận thức thứ hai là quan điểm hành trì thứ ba là do cái tập khí phiền não cũng bài kinh đó mà mỗi người cố ráng ráng ráng hiểu theo cái hướng mình thích vì sao là bởi vì có hai cách tìm đến chân lý ghi nè cách một hiểu vấn đề như nó là hai là hiểu vấn đề như mình muốn có không ta nhà mình bị mất đồ thì mình nếu mình theo cách một á là mình từ đó giờ mình ghét người nào làm cái đè nó ra mình ngay giờ à. có hiểu không đó gọi là hiểu vấn đề theo như mình muốn còn cái thứ hai là hiểu vấn đề như nó là có nghĩa là mình phải theo cái dấu vết hiện trường rồi mình mới truy ra và mình đưa vào cái gọi là cái diện tình nghi tất cả những người mà trong đó gồm cả những người mà mình vốn dĩ rất thương hiểu không miễn là cái dấu vết đó có liên quan tới họ bà cụ của mình là chuyên gia kỹ thuật số <laughs> thì là lớn tuổi nhất mà liên lạc toàn cầu luôn bây giờ bác chưa nhắc mới nhớ nó là cái phone nữa bà tưởng nó là cái cái học thuốc mũ cái đó của ai cái đó của ai của bác hàng xóm con không bác được cái đường ông hàng xóm là được rồi nói cái gì tôi quên mất rồi rồi đó cái lúc mà bộ phái đó lúc mà bộ phái không mà tại sao tôi nói tới bộ phái không mà trước đó tôi nói cái gì mà tôi đang nói quá tôi nói Phật giáo bộ phái à, có bơ không những lớp hành nghề những cái sinh hoạt no chứ tại sao mà tôi lâu ra cái đó kìa tôi đi xa lắm rồi thế giới bật đi định đường rồi đúng rồi đúng rồi tôi đúng gì phải có được phải có cái trách nhiệm dắt tôi về chứ tôi có tuổi rồi tôi vẫn khác nhưng mà có người nói tôi thế này nói mà nó lẫn quẩn nói nghèo quá thì cũng khó mà người nói rộng quá cái khó bây giờ tôi có một cái thói quen tôi khó bỏ là khi tôi tôi đào cái gì là tôi đi điền biệt sang khe đi hoài rồi thì cái tập khí sinh tử là sao là vì cái căn cứ và cái thói quen của nhiều kiếp cũng một bài kinh đó mà mỗi người hiểu theo một cách nhưng trong kinh đó có một cái nhóm tỳ kheo khi nghe Phật giảng rằng thân này không có đáng để ôm ấp bám víu thân này là một ổ bệnh thân này là một cái ổ vịnh là một cái chỗ chứa tai nạn thân này là một uh, nghĩa trang uh, chôn các xác động vật uh, thân này chỉ là một cái xác chưa có chôn ngày nói như vậy xong rồi ngày đi về phòng riêng các vị rủ nhau tự sát vậy các vị thấy rằng không đáng để sống nữa cái này nữa nhưng mà dĩ nhiên trong chính tạng chỉ nói vậy thôi cho chú giải bây giờ thích tại sao có cái chuyện đó năm trong vị tỳ kheo đó kiếp xưa là 500 ông thợ săn và cái người mà sát sanh nhiều thì họ sẽ bị cái quả là sanh ra một là bị người khác giết hai là tự giết mình cái người mà tự giết người mà sát sanh nhiều á thì đời đời sinh ra sẽ bị cái đó bị một là bị người khác giết hai là tự mình giết có nghĩa là suicide thì đức phật ngày nhìn mấy vị này ngày biết là nếu mấy vị này không gặp ngài thì họ cũng sẽ tự có sẽ tìm một cái cớ gì đó họ đi vào tự sát như ở ngày xưa mỹ tho tôi có biết một ông cụ ông tự sát 7 lần lần thứ bảy ông mới chết mà trong nhà đó là thương quý ông vô cùng mà chỉ vì ông thấy là ông chỉ kiếm một cái chuyện nhỏ xíu để ông tự sát ví dụ như là ờ, ông thấy là như bây giờ mọi người thương ông là chỉ vì thương hại ông thấy ông nhục ông muốn sống nữa mà hễ mà làm lơ ổng thì ông nói là kinh rẻ ổng mà chăm sóc ổng thì nó thương hại cái miệng nghĩ cái chịu đời có thấu không bây giờ tôi như vậy thì cô vi nga chiều tôi kiểu nào cô làm lơ tôi thì tôi mặc cảm là cô thờ ơi với tôi mà cô chăm sóc tôi thì tôi nói rằng cô thương hại tôi thì cô phải làm sao hiểu tôi nói gì không cô làm sao với tôi cô làm lơ thì tôi nói rằng cô không có thương tôi lại tôi cô là má tôi mà cô làm lơ tôi, tôi là ví dụ còn nãy cô chăm sóc thì cô nói tôi nói là cô nói là cô thương hại tôi ông kiếm đủ chuyện để ông tự sát đủ thứ hết trơn treo cổ uống thuốc rầy cắt mạch máu rồi làm đủ cách nhà ông mà tôi biết được nhiều kiểu tự tử rồi nhà ông dạy đó rồi cuối cùng là ông chết có lần nó treo cổ mà quên đá ghế cũng không chết có kiểu uống thuốc rầy uống lộn thuốc bổ cũng không chết mà tổng cộng 7 lần như vậy cũng không chết à, thì, thì, năm thì vị này Đức Phật thì biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ kiếm cái cớ để mình chết thôi thì ngày tiễn họ đi một đoạn đường hiểu không ngài biết rằng khi mà người hấp hối đó mà không biết giáo lý đó khi hấp hối một là sẽ sợ hãi hai là tiếc nuối thôi thì hãy dạy cho họ cái gì mà khi họ thực hiện cái chuyện đó họ ra đi trong cái sự ngon lành hơn có hiểu không mà trong kinh nói rõ cái gì chư phật cũng biết ai chư phật cũng thương nhưng không phải chuyện gì chư phật cũng làm được nhớ nha phật tử thứ thiệt phải nhớ cái này nha cái gì phật cũng biết ai phật cũng được nhưng không phải cái gì phật cũng làm được đó là cưỡng lại cái định lực vũ trụ thí dụ cưỡng lại nghiệp báo người đã gieo nghiệp thì phật cứu không được thứ hai đã sanh ra là phải già phải chết phật không cưỡng lại được bởi vì phật hình như có già có chết đúng không ta hình như vậy mà mà ngày ngày không cứu ngày ngày cứu ai vậy dòng thích ca bị tàn sát phật có cứu được không ngày một liên bị người ta giết ngày cũng không cứu được mà nó ác một chỗ hai vị đệ nhất thần thông của đức phật minh tăng và minh ni đều bị đại nạn cái bà đệ nhất thần thông minh ni bị người ta cưỡng hiếp nó lựa ngay chốc cái bà đệ nhất là mày ghê đệ nhất thần thông minh ni đó còn rồi rồi đệ nhất thần thông minh tăng là ngày bụng liên này bị nó bầm như là tương ngột mà ta sẽ nó bầm kỹ bởi vì nó đồn nhau là ngày giỏi thần thông nó bầm cho nát cho nên khi mà ngày đàn lần thứ nhất mà ngoại đạo thì họ thấy Phật giáo mạnh quá mà tại sao mạnh họ không có hiểu là mạnh là vì cái phước chúng sanh có duyên gặp Phật thì dĩ nhiên họ phải theo Phật họ lại tưởng là Đức Phật có ngày buồn liên giỏi thành công vì rù quến tín đồ họ tưởng như vậy cho nên họ mới tìm cách họ giết ngài thì lần thứ nhất ngài ngồi ở trong cái hè trong cái cốc rồi ngài nghe tiếng động thì ngài, ngài biết liền ngài suy nghĩ chuyện gì đây quá tháp tình thì nay vừa nghĩ quá sát bệnh là ngài biết ngay là có người muốn giết mình trong kinh đó ngài không có sợ nhưng mà ngài không gây nghiệp chúng sinh đấy thì ngài biến mất qua cái cái máy máy máy lá bị mất như một làn khói lần thứ hai nó mấy ngày sau nó tới nó trình ngày nghe tiếng động 500 đứa mà nó bò em ru như là tụi đặc nhiệm uh, siêu soát mỹ rồi thì ngày nghe tiếng sột soát ngày biết ngày biết nó tới thì ngày kia ngày đi xuyên mổ khóa mất tiêu tới lần thứ ba thì ngài biết rằng nghiệp rồi nghiệp rồi thì ngài biết là đây do nghiệp ngày xưa ngài giết cha giết mẹ thì phải trả ngài ngồi yên ngài chịu nhưng mà ngài có chú miệng là bầm thì cứ bầm sau khi bầm xong thì ngài sẽ gom lại nếu mà trở lại bình thường nhưng mà ngài biết cái gom đó chỉ là gom tạm thôi chứ phải chết thì, thì, cái đó không thể nào mà xong ngài chú miệng rằng bầm thì cứ bầm nhưng mà ngài sẽ gom lại xong rồi là ngài nghỉ cho nó bầm nó bầm đá xong nó đi hết rồi thì ngày tự ngày gom nó lại mà chỉ cái để duy nhất một mình thì quận liên có khả năng làm chuyện đó thì ngày về ngày lại phật cái nó bà thế tôn hôm nay cái gì của con mạng thì con xin từ giả thế tôn cũng tịch thì đức phật ngày nói chư tăng huynh đệ đang ngồi ở đây thôi ngươi hãy vì họ mà thuyết một tự pháp lần cuối đi ngày thủy hiển thành thông ngày giảng pháp xong ngày lại phật ngày đi đi về cái chỗ mà nãy ngày bị bầm á vô đây ngày nằm đó là người tịch thì trong trong đời đức phật là dự dự có hai cái đám tang thôi cái đám tang thứ nhất là đám tang của định tạng cái đám tang thứ hai là đám tang của nhà của kiền liên thì sau đó thì đức phật và chịu tăng đến chịu tăng tang do vua và uh, triều đình rồi đại gia phú hào phật tử xa gần tổ chức lễ đại tang suốt 7 ngày thì cái nghiệp đến đây là phải vậy đó nha yeah tôi nói dù tôi kể này cũng nhiều đi à rồi bản thể hiện tượng thế giới này nó có hai khía cạnh bản thể và hiện tượng trong vô số kiếp luân hồi chúng ta chỉ nhìn thế giới này qua cái khía cạnh hiện tượng thôi thí dụ như cao thấp dài ngắn trắng đen mập ốm đẹp xấu nam nữ đực cái trong mái xa gần trong ngoài trên dưới tất cả những cái gọi là hiện tượng phenomenon hiểu kịp không còn cái cái substance cái essence của nó thì mình không có thấy hiểu kịp không ví dụ như bây giờ mình mình nhìn một cái gò mối mình gọi nó là cái đống đất nhưng mà người nào có hiểu biết thì họ mới biết kia đó là cái gò mối có hiểu không ta người có hiểu biết thì họ gọi đó là cái gò mối còn người không biết gì thì kia đó là cái cái đống đất ở đây có ai thấy gò mối chưa dạ, cái gò mối mà ở miền tây mình nó thì nó chỉ là nắm nhỏ thôi trên miền đông một gò mối có thể nó cao một hai mét nhưng mà bên châu phi nó có những gò mối cao khoảng 10 12 mét bên châu phi mà người ngoài không biết là tưởng đó là cái đống đất thôi nhưng mà không người nào có biết ấy, thì họ biết được bên trong cái đống đất đó là cái gì nguyên một cái tổ chức xã hội cực kỳ tinh vi của mấy cái đại ca mối trong có mối chúa mối cha tùm lum trong đó nha thì một người có học giáo lý một người liễu đạo khi họ nhìn một con người thì họ biết rằng đây là con người này là có tham có sân có si họ biết rằng cái tấm thân này nè là do cái nghiệp quá khứ nó tạo ra và người này tiếp tục tạo ra những cái nhân sinh tử cho kiếp sau họ biết vậy còn mình không biết đạo thì mình chỉ kêu bà tư bà tám hết nhưng mà đối với một người hiểu đạo á thì họ quan sát mình giống như là một cái người mà có học họ nhìn cái gò mối họ biết bên trong đó là cái gì cái gì cái gì cái gì các vị phải đồng ý với tôi là một người có học khi mà họ nhìn thấy cái này là họ sẽ một cái ông tiến sĩ về về sinh vật cái ông nhìn cái này này ông ông nhận thức về nó không giống một người không biết chữ có đúng không cái hiểu đâu cái ông cũng biết về cây cỏ thảo mộc cũng biết cây này là gỗ gỗ tách hay là gỗ mahogany đúng không mà gỗ tách đó thì trên thế giới này nó phân bố nhiều ở cái vùng nào đặc biệt là Mỹ điện của Indonesia cộng tách nó có gồm có những cái đặc tính những thuộc tính gì và thường được dùng ở trong cái đồ trang trí nội thất những đồ dùng bằng gỗ tại sao vậy vì nó nhẹ nó cứng nó có thể chịu được nước bla bla bla bla bla bla bla ổng nhìn cái dùi chuông này ổng biết ra bao nhiêu chuyện còn một cái anh mà không biết chữ thì nhìn cái dùi cái dùi này biết đây là cái dùi chuông và biết nó bằng cây hết no mơ hiểu không ừ. dạ. Được cái là một người nhận thức vấn đề qua khía cạnh hiện tượng còn một người nhận thức vấn đề qua khía cạnh bản thể ta phải hiểu rõ vấn đề thì ta mới giải quyết được vấn đề có đúng vậy không ta một nha sĩ muốn giải quyết được cái hàm răng của mình họ phải biết cái vấn đề của nó là cái gì cho nên vấn đề lớn nhất của mỗi người là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu có hiểu không vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề nó nằm ở đâu và vì lặng hợp trong những dấu hỏi cho nên vấn đề tiếp tục tồn động ở đó chưa được giải quyết một ngày nào khi ta hiểu được vấn đề thì vấn đề nó được giải quyết chỉ vậy thôi thánh nhân là gì thánh nhân là người biết rõ mình được cấu tạo ra sao khi họ thấy mình được cấu tạo ra sao thì họ sẽ hiểu rằng mọi người xung quanh được cấu tạo ra sao có nghe cái không ta khi mà hiểu mình được cấu tạo ra sao thì mình sẽ hiểu người khác được cấu tạo ra sao khi mình hiểu người khác được cấu tạo ra sao thì mình sẽ hiểu thế giới này nó được cấu tạo ra sao và khi họ biết mọi người mọi vật được cấu tạo ra sao thì họ không còn thích cái gì và cũng không còn ghét cái gì và khi họ không còn thích cái gì thì họ không có tạo ra cái con đường đầu thai kiếp khác và khi họ khi khi mà họ không còn thích thì họ cũng không còn ghét cho nên khi không còn thích họ không có tạo ra cái tâm đầu thai kiếp khác và khi không còn ghét thì họ cũng không có phải khổ vì những cái nhân cũ quá khứ cái chỗ này đúng là phải ghi câu này nè khi không còn tham thì ta sẽ không tạo ra cái mới khi không còn sân ta sẽ không khổ vì những cái cũ trù nó cũ đi xuống đi xuống có nghe kịp không khi không còn tham ta sẽ không tạo ra cái mới Hắn tạo ra nghiệp mới Khi không còn sân Ta sẽ không khổ vì cái nghiệp cũ Đúng hay sai? Dạ, dạ. Khi không còn tham thì ta sẽ không tạo ra cái mới Khi không còn sân thì ta sẽ không Không khổ vì nghiệp cũ Hiểu không? Có nghĩa là vì cái nghiệp tha mái quá khứ Mà bây giờ mình phải có cái thân là phải đói rồi phải bệnh phải nóng phải lạnh phải già phải chết vì phải giải quyết cái đối khác nóng lạnh mà chuyện gì mình cũng làm đúng không ta nếu bây giờ tôi nói mọi người ở đây đi làm chỉ để giải quyết cái nóng lạnh đối khác già chết tôi nói vậy có trật không dạ, đúng đúng không có dự tình có hiểu tôi nói gì không phải làm duyên quá mà không hiểu tất cả mọi người ở đây làm cái gì cũng chỉ để giải quyết cái đói khát nóng lạnh rồi cái gì nữa già và chết bây giờ mỗi tháng các vị trả bảo hiểm có phải để để giải quyết cái già và cái chết đúng không cái bệnh chết già bệnh chết đúng không rồi các vị đi làm có phải để vì để giải quyết cái cơm gạo không yeah cho nên chính vì để giải quyết những cái đó mà những cái đó nó ở đâu nó ra nó là từ cái thân này nó ra mà cái thân này từ đâu nó ra nghiệp cũ quá khứ do cái nghiệp cũ quá khứ do cái nghiệp cũ quá khứ mà nó đẩy cho mình phải gặp người đó để làm cha làm mẹ mình do nghiệp cũ quá khứ nó đẩy mình vào cái dân tộc đó tại sao các vị không làm người campuchia mà các vị làm người việt nam tại sao không làm người bắc mà tại sao làm người miền trung tại sao không làm nam mà tại lại làm nữ tại sao không tiếp tục ở trong nước mà tại sao ra đây làm cái gì làm cái thân là viễn xứ lưu đầy làm tha phương cách ở xứ người tại sao nghiệp hoặc tại sao cùng cha cùng mẹ một người khỏe mạnh một người bệnh đau suốt đời là tại sao cùng cha cùng mẹ mà tại sao có người ngó dễ nhìn có người thì nó khó nhìn tại sao tiền nghiệp quá khứ nha tất cả dạ, dạ. những gì mà quý vị nó làm cho quý vị đau khổ là là có nghĩa là các vị đang sống với nó bằng tâm sân đúng không cho nên nói gọn lại khi không còn tâm tham nữa khi không còn thích nữa thì ta không tạo ra nghiệp mới khi không còn tâm sân thì ta sẽ không có khổ vì nghiệp cũ mà một người không tạo ra cái mới và không khổ vì cái cũ có phải là an lạc không bây giờ cho nên ừ, trong đạo Phật mình có hai cái thái độ tu cái thái độ thứ nhất là tu để thành thánh và thứ hai là tu để không còn phàm hai cái này giống hay khác tôi hỏi lại tôi hỏi chậm tu để không còn không còn là phàm và tu để thành thánh hai cái này khác hay giống và nói cách khác tôi đi làm để tôi hết nghèo hoặc là tôi đi làm để tôi được giàu cái này giống hay khác nếu có người hỏi tôi sư ơi mình tại sao xuyên suối không tu thứ niệm xứ làm gì tôi nói trước mắt là để an lạc rồi cái khổ à, tại vì mình khi mình kiểm soát được sáu căn là mình sẽ bớt khổ nhưng đó là chuyện ờ, chuyện nhỏ còn chuyện lớn tôi nếu mà cô cái anh đó lãnh thanh của tôi tôi sẽ nói rằng tôi muốn anh tu thứ niệm xứ để anh không còn là phàm nữa chứ tôi không có nói không muốn làm thánh tại sao bởi vì cái phàm nó vuông tròn dài ngắn hẳn biết còn cái thánh anh đâu có biết khi mà anh không biết bữa nào anh thấy nó lạ lạ anh tưởng đắt rồi cái vụ nội nữa cái đó có đừng có cười không có giỡn không đó là sự thật tu mà để muốn đắt đó là nó độc hơn dịch sim độc lắm bởi vì nó bữa nào nó ngồi nó thấy cái mông nó nhẹ nhẹ cái lưng nó mát mát đó là nó đắt bắt đầu lo lo đi nó nổ nó lo đi nó nổ trong khi cái tên mà nó tu để nó không còn là phàm thì nó chắc ăn hơn là tại vì nó biết phạm là cái gì phạm là cái gì phạm là tham là sân nè si tị hiền ganh tị căm hờn nhỏ mọn toan tính tiểu tâm tùm lum hết đã nghe cái phạm là nó biết nó còn phạm hay không nó biết còn cái chuyện tu để thành thánh thì có đứa nào rác đâu mà biết cho nên là cứ là tu đến thánh cực kỳ nguy hiểm một là chưa hết là thấy tâm tham một cục ngã mạng một núi thứ hai là trên cái quãng đường đó là cái khả năng mà nó hiểu lầm cực lớn mà tôi đã gặp hai loại hành giả đó rồi một hạng tu để đắc thánh và một loại tu để không còn phàm cái loại mà tu để không thành phàm không còn phàm nó dễ thương lắm bởi vì chỉ cần mà anh thấy anh kiêu ngạo thì anh biết anh thấy ảnh ờ, nhỏ mọn anh biết anh thấy anh bệnh bụng xỉn anh biết anh biết anh, anh đang ganh tị anh biết cái thứ đó mình ở gần thấy mình đã lắm còn cái thứ mà nó tu để nó thành thánh đó chưa thành nó tưởng cái thứ mở ở kiếp người nó tưởng rồi nó tưởng thành rồi chịu không thấu bữa hôm có cái bà phật tử bà đi chung với tôi đi viên đòn có ông bà bà đi vô trong ba ao bà vô bà thấy nó nguyên khu bao nó rộng như nguyên cái thị trắng vậy cái thêm bồ mà nó to như cái thao vậy ừ. cái thao tiếng mỹ mà thao tiếng việt thì <laughs> giống như cô đó cô tới có tâm bồ rồi nay em mang nay sinh nhật của anh em, mang anh món quà món quà gì nữa em mang đến anh, anh cái thai anh hết hồn cái thai là cái cái cờ bạc nè mà anh hết hồn trời ơi, mới có một bữa nay dính này sao trời này gió đâu gió mát sau lưng dạ đâu cứ nhớ những cái này gió đưa một chuối sơ hè dẫn chơi chút xíu hay vậy có con cái uh, bà đi qua bà thấy nguyên một cái thành phố lớn nguyên cái thà cái thuyền biển nó lớn dữ lắm nó lớn đến mức mà đi xe mà còn thấy lâu mà bà bà bên gần bên Calama đó đi xe mà thấy lâu quá bà qua nghỉ quá đi các bạn mới xin nghề cho bà ở lại tu ngày nói bà là du được người Việt Nam thì du tới du xuống du văn phòng du liên lạc với cái đám Việt Nam đó sắp xếp để du thì bà đi qua bà xui bà gặp cái bà hành giả mà tu để thành thánh chứ nếu mà bà tu bà đi bà kiếm cái bà mà tu để hết phàm để đời mà nó khỏe quá rồi mà bà gõ ngay chốc cái bà mà tu để thành thánh bà hãy hỏi khác là giống mà cả đám nhau nhau rồi nó giống không dám giống đâu hai đứa nó khác nhau nhiều lắm nó tu đến nó không còn là phàm á nó nghe cái mùi tanh tanh là bắt đầu nó tu tiếp vì phàm nó tanh hình nè còn cái thứ mà tôi nói thành thánh thì nó nghe thơm thơm là là nó tưởng nó thánh mà thơm thì có nhiều loại lắm có nhiều khi là xà bông nó cũng thơm bông hoa cũng thơm bọn nó không có mùi là nó cũng kể là nó thơm rồi cái bà qua bà gọi bà bà qua bà thấy cửa đóng im miệng mới gõ bà kể cho tôi nghe bà nói con đang hí hưởng con con con hí hưởng là con hình dung là một gương mặt từ bi mở cửa ra có thể giúp được gì cho chị à, em sẽ xếp cho xếp cho chị một căn phòng có máy lạnh vào mùa hè và mấy sự kiện mùa đông ví dụ như vậy cơm bưng nước rót rồi mới hy vọng ai ngờ mở ra nguyên một cái gương mặt phải nói rằng cái mặt đó nó mà tạt từ một cái là em thở chùa được tưởng tiêu gọi là gọi là tượng ông tiêu tiêu diện đại sĩ cái mặt nanh không bước ra cái mặt sừng rõ thế này nhé mai mốt vào đây là phải lựa giờ nhé người ta sắp vào thiền rồi làm thiền mà người ta sắp vào thiền rồi có nghĩa là theo bạn em biết có ai người bác còn đúng tôi trọng rồi đó mà các bảo là người bắt thiệt mà đúng là chanh chua chuối chát mà chị chiên cúng chùa là bạn nó tu nó tu và nó tu coi như nó tu thành thánh đó sầu lượng thứ mà tôi đã gặp đủ hết tu và để hết là phàm đó gặp rồi dễ thương cực kỳ còn đỡ nhất là tu để thành thánh nó còn kỳ cục lắm tại lý do là nó chưa biết thánh ra làm sao cho nên thấy cái gì mà ngộ ngộ là tưởng là thánh cái hạng đó gọi là hạng tu để giác ngộ đó là nó nó chỉ giác cái gì nó ngộ thôi cái tu mà thứ thiện đó là người ta chỉ cần khi anh hết phàm là tự nhiên anh thành thánh không cần phải phải lo đúng không ta khi nó hết phàm thì tự nhiên nó là thánh khi nó hết nghèo thì tự nhiên nó giàu thôi mình đừng có phải nguyện riêng mình đừng có nguyện là khi nào hết giàu cho con hết nghèo cho con giàu nha không có cần khi nó hết nghèo thì nó giàu khi nào mà nó hết bệnh tự nhiên nó khỏe thì mình cũng cần nguyện riêng ừ. vậy mà có người hiểu lầm mà tưởng là thành à, không nguyện thành thánh là nó không nó không thành mình cứ đứng ngay chỗ cái chỗ mà bo đi gáy thì nó hoài đó mà coi như là bà kể tôi nghe mà bà còn xanh bà nói con quay lại tôi nói cô yên tâm tôi không bao giờ quay lại đây nữa và kể từ đó trung tâm bao vĩnh viễn mất đi một hình giả chỉ vì đi không có giờ đi nhầm ngày thứ sáu mười ba gặp ngay đó cái thứ hành giả trời ơi khủng khiếp cho nên cái mục đích tu hành không phải để được cái gì mà là coi mình buông được cái gì đó là tinh thần đẹp nhất của đạo Phật đạo Phật không phải anh đến đây đang được cái gì vậy cho tôi nói hoài tu hành cái kiểu lượm ve chai và tu hành kiểu người đổ rác thì tu kiểu đổ rác nó an toàn hơn cứ thấy rác là đem đổ còn cái lượm ve chai nhiều khi nó lượm nhầm lũ đạn có bị cái biết Việt Nam năm nào cũng có người chết vì cưa bơm biết không tức là nó thấy cái gì mà bằng nhôm bằng đồng nó đem về nó cưa rồi khi nó cưa nhầm cái đem bơm là nó chết cho nên tu là để cái cách tu thứ nhất là cách tu của người đổ rác là chỉ biết bỏ rác nó an toàn hơn là cách tu của người lượng ve chai tức là đi gom nhặt kiến thức rồi giới hạnh rồi thiền định rồi chánh niệm rồi tùm lum tu mà kiểu thu gom đó là rất là nguy hiểm mình học không phải để giỏi mà học để bớt dốt có bạn có bị được cái đó không học để biết nó khác mà học để bỏ cái không biết nó khác học để mà bớt cái không biết đó thì nó an toàn hơn là học để biết tôi biết tôi nói cái này giống như chơi chữ mà thật sự nó như vậy mình học bằng cái tâm trạng học để bớt dốt á, thì nó an toàn hơn là học để mà mình trở thành một người giỏi học để biết cái này biết cái kia hai cái này nó khác nhiều lắm và cái tinh thần cao cấp nhất của đạo Phật đó là tu để buông chứ không phải tu để có được cái gì khi ta đã buông sạch thì tự nhiên trên tay ta là một đóa sen tôi nhớ tôi có kể câu chuyện này hoàng tôi thích ông thầy dạy võ tiễn học trò xuống núi lập nghiệp cái này câu chuyện này thôi ông nói rằng chúng ta là con nhà võ chúng ta gây dựng sự nghiệp bằng cái nắm đấm nhưng con nhớ cái nằm ở trong cái nắm tay nó ít hơn trong vòng tay mà cái trong vòng tay nó ít hơn cái trong tầm mắt mà cái trong tầm mắt nó nhỏ hơn rất là nhiều so với cái trong cái suy nghĩ của con nghe kịp không thì cái câu chuyện nó rất là sâu nó sâu ở chỗ nào nó kêu gọi một sự buông bỏ triệt để nó có một điều rất là quan trọng có nhiều người phật tử họ nghe họ không có hiểu rồi họ hiểu lầm họ giận tôi tới bên đây vẫn còn giận tôi nói rằng trong 100 người phật tử tôi gặp tôi không tin trong đó có được một người phật tử thứ thiệt như là tôi muốn họ hỏi tôi sao suy nói bi quan quá nó đúng bởi vì cái người mà phật tử thứ thiệt đó là cái người họ phải thấy rằng bản thân cái sự có mặt trên đời này nó là một cái gánh nặng dầu cho mình là một tiên đồng ngọc nữ sống một tỷ năm năm ngàn tỷ tỷ năm một triệu tỷ năm trên một cái cõi tiên giới nào đó ăn rồi chỉ nắm tay nhau bay qua các cái cõi tinh hà các tinh tú ăn rồi là muốn đi các hành tinh để nhặt kim cương về xây dựng tổ ấm sống đời đời bất tử chỉ sống với là trời xanh mây trắng nắng vàng thì một người có trí họ sẽ tự hỏi họ là cái cuộc sống như vậy nó dẫn về đâu hiểu không? trong kinh nói thế giới này nó có ba cái khổ cái khổ thứ nhất là phải sống gần cái người hoặc vật mà mình ghét cái khổ thứ hai là phải xa cái người hoặc vật mà mình thích cái thứ ba là bản thân sự có mặt này nó đã là khổ rồi và trong kinh kia rất rõ cái người hạ căn người trình độ thấp thì họ cầu đạo giải thoát là vì họ muốn trốn cái khổ thứ nhất vì họ phải sợ phải chịu đựng cái họ không thích cái hạng thứ hai đó khi mà phải chia xa mất mát cái họ thích họ đối với họ vậy đủ để họ sợ rồi còn cái hạng thứ ba là bậc thượng thừa họ, họ chỉ cần họ đặt dấu hỏi thôi cái cuộc sống này nó sẽ dẫn về đâu cái ý nghĩa rốt ráo tối hậu của cuộc hiện hữu này là gì đó là một con số không to tướng cái này hiểu cái chữ số không không nhiều người không biết giáo lý họ đam mê cuộc sống vật chất khi họ vào chùa họ nghe đến cõi tây phương họ ham bởi vì họ không có tu hành họ không có thấy được cái thanh thì là khổ họ nghe nó trên đó là sống hoài không chết mà nghe nói trên đó tu ít mà mau đắc tu có được cái sự hỗ trợ hết mình của chư Phật và chư Bồ Tát ở toàn cảnh đẹp sung sướng không đói lạnh không đau khổ không máu lệ họ nghe họ khoái chứ nếu một người mà thật sự là hành giả tín niệm xứ họ nghe một cái cõi như vậy họ sẽ hỏi tại sao không là đi ngay bây giờ mà phải về đó để tu hiểu tôi nói không tại sao không đi ngay bây giờ cho rồi mà phải về đó làm chi để tu ở đây ai có từng đi máy bay từng đi xe lửa thì biết cái nhà ga nào nó đẹp cách mấy không ai muốn ở đó lâu hết trơn ai cũng muốn về nhà hết phi trường nào đẹp cách mấy lớn cách mấy người ta cũng muốn bay càng sớm hôm mai muốn chuyến bay nó đi lê hết trơn mà mấy người khoái đi về đi phương là mấy người khoái bị đi lê chuyến bay tôi không có giỡn bạn nhìn mặt tôi không thấy nó đủ nghiêm hay sao mà cười các vị hiểu còn khoái về tây phương là vì hiểu khoái bị điện lê chiến bay sắp tới rồi tôi bay nữa nè tôi coi cái vé nó báo trước không có lâu chỉ có 8 tiếng thôi nè à. cái vị nghĩ nó rung không cho nên là một khi anh thấy rằng cái thân này nó là một gánh nặng anh không muốn tồn tại nữa và cái cái đề lý do tại sao mà chiều nay tôi tập trung tôi nói nhiều về cái chuyện hạnh phúc và đau khổ bà con cũng không có hiểu là vì tôi muốn cho bà con thấy hiểu bà con hiểu hạnh phúc là cái gì thì bà con sẽ thấy rằng nó không đáng để bà con ước mơ và cái đau khổ nó là cái gì nó không đáng để cho bà con phải sợ hãi hạnh phúc không đáng để mình ước mơ và cái đau khổ không đáng để mình sợ hãi mà hai đứa cộng lại chỉ để cho mình chán thôi cái hiểu không hả không có cái nào đáng để mình mê mà cũng không có cái nào đáng để mình sợ mà cả hai đứa cộng lại chỉ đủ để mình thấy chán tại sao chán thứ nhất hai đứa không có đứa nào bền nó tránh cái khổ nó không có lâu nó không có bền được cho nên nó không có gì để mình sợ mà cái hạnh phúc nó cũng không có đáng để mình phải đam mê bởi vì nó rất là ngắn đó là nói về mặt khía cạnh thời gian tính còn khía cạnh về bản thể bản chất vì đâu mà có cái cách nói rồi là do tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nó mới có cái thích mới có cái ghét vì có cái thích vì có cái ghét cho nên nó mới có cái đau khổ và hạnh phúc vì có được cái mình thích thì mình mới hạnh phúc và vì phải chấp nhận cái mình ghét cho nên mình mới bị đau khổ tôi nói riết mình tôi quê luôn á có hiểu không cho nên khi mà nói tận cùng như vậy thì cái đau khổ đó không phải là cái làm cho mình sợ mặc dầu cái chiều nay bác sĩ nói mình bị cancer mình có thể không qua được tuần này thì nếu mà nó rốt ráo cho tôi tinh thần thành nhà phật chúng ta đã chết từ nhiều năm nay chứ phải đợi tới chiều nay mới chết và chết nó không phải là cái sự kết thúc nó phải là ending mà nó còn là beginning nó là sự bắt đầu một hành trình khác và ngày dạy rất rõ một người có tu hành phải hiểu rằng xài nó mấy chục năm đủ rồi bỏ nó đi kiếm cái mới xài cho đến bao giờ không còn cái để xài nữa là giải thoát là vì anh không thường trực sống với cái nhận thức kỹ lưỡng về nó anh tưởng nó hay lắm anh mới sợ mất nó nó có những cái cuộc hôn nhân mà người ta sẵn sàng ly dị không cần chia tài sản vì sao vì cái nỗi khổ của cuộc hôn nhân đó nó lớn hơn cả tài sản đó hiểu không và có những cái người đàn bà họ tiếp tục chấp nhận một cái cuộc hôn nhân đau khổ là vì một cái lý do nào đó nó lớn hơn cái nỗi khổ mà họ phải gánh chịu trong cuộc hôn nhân ấy có đúng không hả hiểu nó nói gì không à, cho nên sẽ có một ngày quý vị thấy rằng cái mà mình gọi là đau khổ nó không đáng để mình đam mê và cái mình gọi là hạnh phúc nó không đáng cái gọi là đau khổ nó không đáng mình sợ hãi và cả hai hạnh phúc và đau khổ nó không có đáng sợ không đáng đam mê mà chỉ là đáng chán thôi chỉ là đáng chán và không thấy được điều tôi nói nãy giờ là tiếp tục mê thích nữa mà hãy mê thích là có bất mãn khổ vậy đó mê thích là bất mãn còn có mê thích là bắt đầu có investment mà hãy có đầu tư là bắt đầu có đầu thai mà hãy có đầu thai là bắt đầu có đầu tư mà đầu tư nó tiếp tục nó đầu thai mà đầu thai về đâu thì trời biết mà đa phần nó đi xuống không mà nó xuống với rồi cơ hội nó trồi lên cực hiếm cơ hội xuống thì rất lớn mà hội lên theo mô tả trong kinh chúng ta chỉ cần một tích tắc từ một con người đi xuống làm con run nó chỉ có một giây đồng hồ thôi nhưng mà từ một con run mà để lên tức là làm một con người bình thường đó thì là không biết bao nhiêu tỷ năm vì sao vì khi xuống tới đó rồi cái đỏ của chúng ta nó không còn cơ hội để mà phân biệt thiện ác nữa và theo mô tả trong kinh những khi mà mình xa đỏ quá sâu mà mình trồi lên nó mình phải khờ tới rất nhiều kiếp trong kinh hiền u nói như vậy không phải tôi nói khi mà lặn sâu quá đó, tới hội trồi lên nó khờ rất là nhiều kiếp từ cái con mà li ti li ti rồi nó trồi lên từ từ từ từ tới hồi làm người cũng không các vị có thấy nhiều người họ chỉ ăn uống thôi chứ họ cũng bàn ba cái vụ triết học chính trị văn chương có rất nhiều người Việt Nam đi vượt biên bị cưỡng hiếp trên tàu đau khổ mà gần chết qua tới đây có được cơ nghiệp họ vẫn không hiểu lý do họ đi vượt biên là gì các biết biết chuyện đó không người ta rủ đi đi thôi rồi có người họ đi vượt biên vì lý do chính trị có người vượt biên vì lý do kinh tế có người bị suối gì rồi đi thì may mắn là tới gặp tới thông có nghĩa là qua tới bên đây rồi là họ chỉ biết là đi làm kiếm tiền rồi sống sung sướng rồi tới hồi Việt Nam mở cửa thì họ đi về nước mua đất cất nhà họ không hề nhớ rằng vì đâu mà ngày xưa họ đã bán mạng để lên đường tôi nói đó cái đầu họ sống rất là đơn giản đơn giản lắm có nhiều cụ của tôi bên đây sáu bảy chục tuổi về bến chỉ vì một lý do là họ khen con nít con gái việt nam lễ phép mấy tuổi được kêu bằng anh chỉ vì lý do đó mà họ về nước cái đầu họ nó đơn giản vô cùng mà đôi khi mình thấy cái đó nó kỳ nhưng mà hỏi thăm nó đơn giản lắm rồi có những người nói là về nước đem dứt ờ, mỗi bún ta một cái là có mấy dịch vụ đóng bớt tư về tại gia biết đó không <laughs> rồi có bên đây đâu có bên đây đâu tới là nó đóng riêng bớt riêng chứ đâu có vụ mình đóng bớt gì trong nước chỉ vì về nước sướng là là là là về ảnh hưởng đó. cho nên tôi nói là biết nhiều người nghe họ sẽ giận tại sao tôi chọn cái họ nhưng mà tôi đã nói phải nói cho hết mang thân người đừng nghĩ là đều có khả năng nhận thức giống nhau có những người nói tới chính trị là họ hoàn toàn mù tích có những người nói tới văn học nghệ thuật họ mù tịch có những người nói tới tâm linh tôn giáo tín ngưỡng tinh thần họ mù tịch mà họ mù còn đỡ còn có những người họ chẳng những mù mà họ còn thắc mắc là nhắc tới cái đó để làm gì nữa dốt nó không quan trọng bằng tự hào với cái dốt của mình có nghe cái đó một cái ông một cái bà ông thi sĩ Canada có nói câu đó thằng dốt tôi còn đối phó được nhưng mà tôi bó tay trước một cái thằng mà nó tự gào với cái dốt của nó tôi lại nó từ xa mà rất nhiều người trong chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó tức là mình đã dốt mà mình còn thấy mình hay mới ghê chứ tôi nói này hy vọng mai buồn nha hôm qua tôi tôi lại nhận phật tử dắt tôi đồng nghĩ chắc tôi buồn hay sao mà mở cái tivi tôi coi tôi thấy trụ có nhiều người cháu quát mà mão già lên nội hát tôi nói trụ tôi nói với bà tôi nói xấu không phải là cái tội mà không biết mình xấu mới là cái tội lớn hơn tôi cũng xấu nhưng mà tôi biết tôi xấu mà đằng này nó xấu quát kìa mà nó dám nó dành nguyên một cái chương trình hai cái đồng hồ lên nó múa nó làm dơ cái tivi của người ta đi có nhiều người đây nói tôi đang ác tôi đang diễn tả tôi hiểu tôi đang diễn tả là cái lỗi lầm bản thân nó vừa đáng sợ bằng cái sự tự hào với cái lỗi lầm đó của mình nghe kịp không cái đó là cái rất là đáng ngại vô minh đáng ngại nhưng mà cái tự hào cái vô minh nó đáng ngại hơn đó. cho nên <laughs> cho nên là mình đó là rồi khỏe rồi bây giờ về rồi <laughs> cho nên chiều nay chiều nay tôi nói tại sao tôi chọn đề tài đau khổ và hạnh phúc là bởi vì là bởi vì tôi muốn bà con khi bắt đầu vào cái công phu tuệ quán bà con phải nắm rõ cái hạnh phúc và đau khổ tại sao vì đó là hai cái mà bà con phải gặp trước mắt là trong đời sống và hai là trong cái cuộc tu hành mà con chắc chắn là phải gặp từ đâu từ ba cái vụ mà thoải mái khó chịu lúc đó bà con chỉ nghe văn vẳng ồn rồi chưa có nghe nói cái này nhớ trong tu tập không có xua đuổi mà tôi cứ ra dạ ra mời cái cô gì cũng hỏi tôi đó dạ, dạ thưa sư nghe ờ, đầy đủ nghe đầy đủ hết vì sao ở bên ờ, bên ờ, phía bằng bắc tông rồi ở bên thiền và dạ. cũng như ở bên cũng như là bên giáo pháp bên khất ỷ và bên mật tông thì mọi người đều có thể chấp nhận những người tu nữ để mà có thể thọ được giới sa di tất nhiên là một giới xuất gia nhưng mà đặc biệt ở bên Nam Tông thì lại không chấp nhận một số à, không chấp nhận cho người nữ để mà à, được à, xuất gia lên xuất gia mà lên được tỳ kheo mà mỗi lần muốn đi tỳ kheo như vậy thì lại phải đi qua bên tích lan và coi như ngay cả ở Việt Nam mình Thái Lan nói chuyện hình như chưa chấp nhận nhưng mà đặc biệt là ở Việt Nam mình cũng có một số rất đông những vị không chấp nhận và như thưa sư sư có thể nào giải thích cho chúng con về những điều đó theo quan điểm của sư không ạ à? mô phật con kính cảm ơn sư bởi vì trong nhóm trong nhóm hội chúng này thì sư thấy rằng nếu đếm nếu mà nhìn kiểm điểm lại mà người nam đi tu đó ai người nam đi nghe pháp đó thì thưa sư sư thấy cũng là rất là ít phải không ạ dạ mà người nữ đi tu rất nhiều ở tất cả các chùa mọi nơi thì người nữ cũng là những người đi tu rất nhiều con không biết cái sự khác biệt nào giữa cái người nam và người nữ tu để mà có thể thành Phật hoặc là tu để mà có thể thành A-la-hán hoặc là tu để có một cái trí tuệ nó khác nhau chỗ nào và tại sao ở bên ông Tông lại có những vị lại còn khắc khe như vậy xin sư giải thích cho chúng con được hiểu con cảm ơn sư cảm ơn cô cảm ơn cô câu hỏi hay nó hay đến mức mà nó hay và nó cần thiết đến mức mà thỉnh thoảng tôi cũng muốn nghe mà con à, nhắc lại câu hỏi này một lần có nhiều câu hỏi thì tôi trả lời thôi nhưng tôi không quan tâm như đặc biệt câu hỏi này thì tôi muốn tỉnh thoảng và con nên nhắc là một lần tại sao tại sao tôi quan tâm nữa tại vì nó là cái nó vừa là cái hoang mang mà nó vừa là cái ấm ức của nhiều người lắm đó. mà tôi thấy các vị phật tử cũng cần có một câu trả lời trước hết tôi xin nói rõ rằng uh, cô nói rằng theo quan điểm của sư thì tôi xin thưa rằng ở đây tôi không có ý kiến trong vụ này tôi chỉ nói theo quan điểm trong kinh nha yeah chứ còn tôi không có bây giờ nếu mà nói quan điểm của tôi đó thì ờ, tôi không muốn nghĩ gì về chuyện đó vì nhiều lý do lắm tôi thấy cái chuyện đó không quan trọng bởi vì theo trong kinh thì kinh đã giải thích rồi tôi không cần phải suy nghĩ thêm cái chuyện nó như thế này ở đây ai cũng có con trai con gái mình thấy con gái mà nó đi chơi khuya đó mình ngại hơn là con trai đúng không Hả? cái đó có phải là do mình kỳ thị giới tính không mà là do cái gì có chắc vậy không giờ tôi nói con gái của cô có hai đứa đứa trai đứa gái hai đứa của tụi thiền hết mà đứa đứa thì 16 tuổi đứa con trai 16 tuổi nó đòi đi chơi cô cũng lo nhưng mà cô lỗi ít đứa gái 16 tuổi đúng không cái đó cái đó là không phải là vì kỳ thị đúng không mà cái đó là do cái ở đây á, có theo trong kinh nói có hai lý do chính à, mà mà nó dẫn đến cái chuyện mà bên à, Phật giáo Nam Tông hôm nay không có cái ni giới có có mà có rất là hạn chế và có không chính thức thế nào là hạn chế hạn chế này có nghĩa là chỉ, chỉ có ở bên uh, miếng điện là nhiều dưới miếng điện một chút thì là tới Thái Lan chứ còn Tích Lan Lào Campuchia thì số tu nữ không có nhiều đó gọi là là là nói về số lượng còn, còn nói về chỉ chính thức là sao chính thức có nghĩa là bên Phật giáo Nam Tông không chính bây giờ không có cái giới đàn giới đàn mà trao truyền giới phẩm cho ờ, người nữ như là sa di thì kheo như giống như bên tăng là không có là vì sao là vì hai lý do các vị hỏi thì tôi trả lời một cách rất là technical ở đây về kỹ thuật mình nói thôi ở đây không hề có cái cái, cái vấn đề cảm xúc cảm tính là tình cảm thương thích gì ở đây hết một vị tăng sau 10 năm một vị nam tăng 30 tuổi tôi nói thiệt là chậm một vị tăng 30 tuổi sau 10 năm tu học bên chân thầy tổ thì có thể được giao phó cái trọng trách à, đi hoằng pháp bất cứ đâu cả thầy tổ lẫn phật tử đều có thể yên tâm nhưng ngược lại một vị ni 30 tuổi sau 10 năm học bên chân thầy mà lại đi xa nhận một cái chùa thì chư tăng không có yên tâm xong chưa rồi vậy thứ hai các vị phải đồng ý với tôi là về cái đời sống tâm lý đàn ông họ đơn giản hơn đàn bà rất là nhiều tôi không có thích ông hiệp mới ngồi trên cầu thang đó tôi không có thích cái ông phát này nhưng ba anh em tôi là ba huynh đệ tôi chung một chùa tôi không có thích họ thì tôi tránh tôi không có nói chuyện với họ nhiều nhưng mà ba huynh đệ tôi có thể sống trong chùa suốt 10 năm không sao hết nhưng mà nữ ba cô mà không thích nhau đó là nó chọt cho banh cái chùa luôn có hiểu tôi nói gì không dạ, ông bác nghe hiểu nghĩa là tôi không thích ông không thích ông nghiệp nhưng mà mình có thể dàn xếp với nhau mình ở được đàn ông nó không thích nhau gọn nó không thích thì có nghĩa là không thích nhưng mà dàn xếp ở được còn nữ họ không thích rồi đó là chết và sẵn tôi nói luôn chính đàn bà hiểu nhau mà cứ bị vào cái chỗ đó cứ bị biết cái, trong cái chỗ này có cái ông nó không thích mình nó bị dễ thở hơn mình biết cái bà nó không thích mình tôi làm ơn tôi năn nỉ quý vị phải, phải hiểu cái đó giùm cho đó đừng có chối cho nó đàn bà họ ghét rồi chỉ có chết thôi người ta nói đừng dạy dột chọc giận phụ nữ mà họ lạ lắm họ tay yếu chân mềm vật tay với họ làm việc nặng thì họ bằng mình nhưng mà để họ lặng lẽ lầm lì mà con tính âm mưu hại người đó còn hơn của tôi vạn phần tôi biết tôi nói cái này quý vị giận mà tôi có nói thiệt cho nên về cái mặt sinh hoạt thì nữ không có an toàn mà về cái cái cái cá tính đó, thì người nữ họ có nhiều cái thói xấu tôi nhắc lại một lần nữa mẹ tôi là đàn bà chứ không phải là đàn ông tôi rất tôn trọng đàn bà người mà nuôi cơm áo cho tôi là đàn bà chứ không phải đàn ông tôi nói cho biết tôi mang ơn phụ nữ nhiều hơn là đàn ông không có đàn ông tôi không chết chứ không có phụ nữ tôi chết lâu rồi nhưng mà tôi phải nói thiệt tôi trong suy nghĩ của tôi bắt tôi để nam nữ ngang nhau về một vài khía cạnh tôi không đồng ý khía cạnh nhân quyền nam nữ bằng nhau quyền lợi trong đời sống tôi cho bằng nhau nhưng có những chuyện mà bắt tôi phải xem bằng nhau tôi không chịu thí dụ người đàn bà hoàn toàn có thể lấy bằng bác sĩ bằng tiến sĩ nhưng kỳ lạ lắm muốn chạm đến cái đỉnh cao của bất cứ lĩnh vực nào đều phải là đàn ông từ cái nấu ăn cho đến fashion designer chiếc cúc cắt tóc make up cái gì mà lên đến đỉnh những nghiên cứu phát minh về khoa học về mỹ thuật về kỹ thuật lên tới top lên tới đỉnh là phải là đàn ông vì sao vậy vì đàn ông trừ ra những người bình thường tôi không nói những người xuất sắc đó, họ cái phần xuất sắc của bên đàn ông nó khác bên đàn bà chỗ là đàn ông họ có thể quên sạch tất cả những cái thích và ghét quên sạch cái hình thức đẹp và xấu người đàn ông nói đàn ông thích ghét đẹp xấu nếu cần họ bỏ họ chỉ nhắm tới cái cái, cái việc đó thôi như đàn bà rất là nặng cái chuyện thích ghét đẹp xấu và trong lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng đã chứng minh những vị tăng xuất gia từ nhỏ hay là xuất gia bán thế bán thế có nghĩa là nửa đời rồi mới xuất gia thì giàu xuất gia bé hay là xuất gia lớn đều có ừ, đạo nghiệp dễ dàng hơn thí dụ như hòa thượng thanh từ xuất gia bán thế đúng không hòa thượng thích minh châu là xuất gia bán thế đúng không chỉ có một số ôm cái duy ôm trí thủ à, chứ còn bên nam tông thì hòa thượng hộ tông hòa thượng cú chân đều là bán thể nhưng mà dầu xuất gia nửa đời họ khi vào đạo rồi chuyên tâm họ các vị vẫn có đạo nghiệp nhưng riêng phụ nữ hôm nay mà bên ni giới Việt Nam mà nếu mà nói rằng đạo nghiệp mà để cho đạo nghiệp mà vô danh mà tôi biết thì vô đạo nghiệp mà tôi biết thì đếm ở đầu ngón tay thí dụ như sư bà Như Thanh của chùa Quế Long á sư bà Diệu Không ở ngoài Quế ni sư thích nữ trí hải là ba ni sư hải triều âm là bốn rồi thêm một nhân vật nữa thì kêu đạo nghiệp tôi muốn tôi kêu là sự nghiệp đó là ni sư thích nữ quỳnh liên của bên khất sĩ đó nghe kịp không có chút yếu tố chính trị thì ni sư mới có tiếng như vậy thì bao 2.000 năm lịch sử bảo giáo Việt Nam mà cho đến bây giờ mà kêu tôi kể những vị ni mà có thành tựu về đạo nghiệp học thuật thì tôi chỉ đếm tôi tôi biết quá ít nhưng mà bên tăng thì tôi sẽ đếm từ đây cho tới Tết chưa hết yeah dạ tăng mà tăng mà có đạo nghiệp tôi đếp đây tới tết chưa hết mà ni thì tôi có thể kể ra tất tắc hết sạch và cho tôi nói luôn tôi biết thế giới đang nhiều người đang nghe tôi à, tôi nhắc lại lần nữa mẹ tôi là phụ nữ và người nuôi tôi là phụ nữ tôi kính trọng quý mến phụ nữ như trong kinh đã nói Phật nói với một ông vua ừ. tại sao phải coi thường phụ nữ khi mà tất cả những đàn ông vĩ đại đều do phụ nữ sanh ra tôi vẫn theo quan điểm đó tôi tiếp tục tôn trọng phụ nữ nhưng mà tôi phải nói thiệt là cái thói xấu của người nữ đa phần rất là nhiều thứ hai họ không có khả năng tự bảo vệ và đời sống của họ phải lệ thuộc vào, vào rất là nhiều người khác muốn làm trụ trì ở một nơi xa thì cái một người phụ nữ phải cần đến sự giám sát cần đến sự dòm ngó sự chăm sóc của nhiều người họ mới có thể cán đạt được chính vì những bất tiện này cho nên cái sự thành lập một ni đoàn đòi hỏi rất nhiều phải đối diện với rất nhiều sự khó khăn thí dụ như thời đức phật trong kinh ghi rõ vị tỳ kheo có thể đi một mình nhưng vị ni không thể đi đâu đó một mình rất là phiền và tại sao có cái ni giới thời đức phật là bởi vì tôi biết tôi nói cái này các vị không tin nhưng mà với niềm tin tôn giáo thì mình phải chịu gì đó thôi tất cả chư phật ba đời người phương đều có tỳ kheo ni với một lý do rất đơn giản đó là một người đã đắc quả a la hán không thể nào sống quá một tuần trong hình thức cư sĩ khi mà chư phật còn đại thế có quá nhiều người nữ đã a la hán mà không cho họ xuất gia thì họ phải chết khẩn cấp trong một tuần và đó là chuyện vô lý thế là phải cho họ đắc ý chứ một khi mà cái thánh nhân nó hiếm rồi đó thì sự có mặt của người đàn bà trong cái màu áo này rất là bất tiện thà là mình có thương họ lắm thì mình cho họ cạo đầu đắp y nhưng mà phải là khác với tăng chứ không giống được để nó có sự phân biệt và đồng thời là cái giới lực cho cái người nữ rồi các vị có đọc trong luật của nam truyền đó cái luật của tỳ kheo ờ, tăng chỉ có 227 mà luật của tỳ kheo ni là có tới 311 bên tỳ kheo tăng nó chỉ có bốn đại trọng giới và rất khó phạm bốn đại trọng giới nghĩa là phạm và bốn cái này thì không còn là tỳ kheo nữa và bốn cái này rất khó phạm và tương đối là dễ tránh nhưng riêng tỳ kheo ni có 8 có nghĩa là gấp đôi mà lại rất dễ phạm ví dụ bệnh tăng một ông tăng sờ chạm một người phụ nữ với cái tâm thích thú thì chỉ bị 21 ông tỳ kheo hợp lệ xử phạt bên ni một tỳ kheo ni mà sờ chạm một người đàn ông với tâm thích thú tức khắc bị lột y khó như vậy nữa khó như vậy nữa tại sao là bởi vì cái này bắt tôi nói và tôi nói thiệt cái cái cái tấm thân sinh lý của người nữ nó có tác nó có ảnh hưởng quan trọng đến cái tâm lý của người nữ một người đàn ông trong một cái sự va chạm nó khó đi xa một người nữ một khi họ đã chấp nhận va chạm họ sẽ dễ đi xa và khó dừng lại hơn có hiểu không và bắt buộc tôi nói phải nói nói của trẻ tức là cả tấm thân xử lý và cả tâm lý đều phức tạp hơn người nam rất là nhiều lợi bất cập hại cho họ mặc áo giống như minh tăng ấy. tôi phải nói rõ tôi đặc biệt quý trọng ni sư liệu pháp ở việt nam tôi ước ao là tất cả tu nữ được như ni siêu liệu pháp nhưng mà tôi cũng biết rằng được như vậy không nhiều cho đến hôm nay tôi cũng chỉ thấy mới có một thôi tôi quý ni siêu liệu pháp ba điểm thứ nhất ni siêu là người rất là uyên bác thứ hai ni siêu có cái lý tưởng tu hành tôi tin tưởng ni siêu là người có lý tưởng tu hành mà rất là uyên bác thứ ba ni siêu là người rất là khiêm tốn ba cái này là ba cái tố chất tuyệt đối cần thiết cho một người tu nói chung và cho một ni sư nói riêng phải hiếu học khiêm tốn và có lý tưởng tu hành và tôi nói như vậy không nghĩa là tôi nói những vị ni khác không có nhưng mà những vị khác đều thiếu có lý tưởng tu nhưng mà không có nguyên bác nguyên bác này tôi không có cần phải bằng cấp nhưng mà đủ để tự tu và đủ để dạy những người ta đó thì một đó là thiếu khiêm tốn hay là thiếu kiến thức ba nữa là, là lý, tưởng. lý tưởng không được không được lý tưởng ở trong đạo phải nói rõ lý tưởng còn có mấy lý tưởng hành đạo và hoàn đạo học đạo hành đạo và hoàn đạo người tu phải có những cái lý tưởng này mới gọi là có lý tưởng còn nếu không có được cái lý tưởng học đạo hành đạo và hoàn đạo thì tôi gọi là không có lý tưởng thì một là lý tưởng hai nguyên bác ba là sự khiêm tốn mà đa phần người nữ khi cứ cho họ một tí ti vị trí thì họ bắt đầu họ rất là khỏi họ kiêu ngạo hơn người nam còn lý do tại sao thì trời biết tôi biết tôi trả lời cái này là tôi đã chạm vào một đống ổ kiến lửa tôi vẫn phải nói tôi nói là lần nữa mẹ tôi là phụ nữ tôi đặc biệt tôi tôn trọng phụ nữ người nuôi tôi có được hình hài này cơm gạo mà đã nuôi tôi có được hình hài 50 tuổi này là đàn bà chứ phải đàn ông đó cô đếm đi chờ đàn ông mà đem gạo tới là màu xanh cỏ bữa cơm trưa nay của tôi là do phụ nữ cho bữa cơm trưa nay cái ly nước này là cho phụ nữ cái mic này là của bà chủ nhà này tôi, tôi nghĩ ba qua ổng đâu bây giờ bà suối ổng mua đồ tốt vậy nhưng mà có một điều là tôi nó, tôi nói tóm lại cái điều kiện sinh hoạt của phụ nữ phức tạp và đòi hỏi nhiều điều kiện hơn đàn ông đó là một cái bất lợi nghe kỹ không điều kiện sinh hoạt kể cả vấn đề an ninh rất là phiền thứ hai người nữ có nhiều thói xấu thứ ba sự đóng góp người nữ chỉ hữu hiệu khi họ có tóc nếu anh có lòng quý đạo có lòng tu hành thì anh hãy có tóc để anh làm tốt cái vai trò đó không nhất thiết phải bỏ tóc để rồi anh tạo ra vô vàng những khó khăn ví dụ như trong sinh hoạt nghe kịp không anh hãy có tóc thì chúng tôi gọi anh là bà mẹ chiến sĩ bà chỉ nuôi chiến sĩ còn anh quất cái tóc vô rồi anh sẽ làm những cán bộ có vấn đề sơ sau xã hội bây giờ đó họ họ phân tích họ nghiên cứu họ phân tích thấy là trong những ờ, cộng đồng trong những đoàn thể chính trị hay là những đoàn thể ờ, xã hội mà cần sự đóng góp của người nữ mà thì dễ thành công hơn mà toàn là mấy ông không được rất là khó thành công dạ ra tôi hiểu tôi hiểu rồi rồi thưa cô tinh thần tôn trọng phụ nữ phải có ở một tập thể nào đoàn thể nào tổ chức nào mà thiếu sự tôn trọng phụ nữ tập thể đó có vấn đề ví dụ như trong cái xã hội hồi giáo chính trong trường Bộ Kinh Đức Phật đã dạy rõ cái đất nước nào mà người ta biết tôn trọng phụ nữ tôn trọng người già thì đất nước đó là khác mà đất nước nào coi thường người già coi thường phụ nữ là đất nước đó đất nước mỗi rợ tuy nhiên thế giới này dầu thế giới tâm lý hay thế giới vật lý nó được tồn tại trên cái thế lưỡng cực âm dương mình không phủ nhận cái sự đóng góp của người nữ nhưng không nhất thiết phải đặt người nữ vào cái vị trí y chang như đàn ông nghe kịp không hồi nãy giờ con không có phủ nhận cái vai trò của người phụ nữ trong phật giáo từ đó tôi có nói mà nhưng mà anh hãy tiếp tục thờ phật tu phật học phật với cái tóc chứ tôi đâu có kêu anh anh bỏ đạo để cho nguyên đắp được lựa của tôi theo đạo phật đâu cái kịp không thì cô nói đoàn thể nào cũng làm đến người nữ đúng không thì cái cái cái chuyện mà cô viên giúp cho đạo ghép bằng cái cái mái tóc nó tốt hơn là là cô viên nga mặc giống như bà kia khi cô mặc vậy nó phiền cho cô một phiền như tụi tôi dữ lắm vậy cái hiểu luôn bà sư con hơi thắc mắc là nếu mà cho người nữ họ xuất gia à, thì kheo á thì tức là họ phải chấp nhận nhiều giới hơn ừ. thì họ sẽ họ sẽ dễ thanh lọc được họ nhiều hơn thì dạ. tại sao lại không dạ thôi nó nó nó bắt đắt là đừng nói nhiều quá tôi xin nhắc lại lần nữa nói nói một chiều là như vậy khi họ được khép mình vào trong cái khuôn khổ chặt chẽ thì sẽ tốt hơn đúng không nhưng mà tại sao cô không quên nói ngược lại có bao nhiêu người chịu nổi cái gì chặt chẽ đó khi nó chịu không nổi nó bung mà khi nó bung thì nó tệ hơn đàn ông không cái đồng hồ cái bộ máy mà nó càng phức tạp á, thì cái máy nó càng tinh vi cái nó quá hay nhưng mà nó xuôi một chỗ có những cái phức tạp nó nó có nghĩa là tinh vi nhưng có những cái phức tạp nó chỉ có nghĩa là rắc rối thôi các vị có phân biệt được hai cái này không có những cái phức tạp mà nó là tinh vi ví dụ như trên thế giới nó vừa bán bên nhật bên thụy sĩ nó có bán một cái mới đấu giá một cái đồng hồ Patek Philippe là 2 triệu đô la bởi vì trong đó nó có tới hàng ngàn cái cái cái cái cái, cái linh kiện li li li li li đó nhưng cái lúc bây giờ đó cái sự mà phức tạp đó là là sự tinh vi nhưng có những gì phức tạp nó là rắc rối ví dụ như cái đường dây điện ở Việt Nam ở đây ai mở google tôi để với đường tải điện ở việt nam tức là thợ điện việt nam đó là các phi hành gia nasa đó nó qua nó quyền nó lại nó không hiểu nó là cái gì nó nó đi lên lên sao mars được nhưng mà nó qua nó nhìn thợ điện nó sợ lắm nó không biết dây nào là dây nào hết cho nên có những cái nó phức tạp nhưng mà nó là tinh vi có những cái phức tạp đó là sự rắc rối mà tôi nhắc lại cô hiểu sợ ừ, cô hiểu đúng như gì mỹ của tôi tôi không phủ nhận sự đóng góp của người nữ trong Phật pháp tôi không phủ nhận cái vai trò quan trọng vai trò cần thiết của người phụ nữ tôi chỉ trả lời đúng câu hỏi của cô tâm hạnh thôi là người nữ nên tiếp tục để tóc rồi phục vụ Phật pháp rồi tu theo Phật học Phật tu Phật thì nó đỡ rắc rối hơn chỉ vậy thôi chứ còn người nữ hoàn toàn có thể học thuộc lòng tâm tạng người nữ có thể làm hành giả làm thiền sư và chiều hôm qua tôi có nói bên miến điện bên thái lan người ta coi trọng những người phụ nữ tu giỏi học giỏi lắm họ mời họ sẵn sàng mời hàng chục vị tăng mà nguyên bác ngồi để nghe mấy cái bà eh, cư sĩ tóc tai dài xong ngồi đối đạo giảng cho mấy ông sư nghe rồi mấy ông sư đặt câu hỏi rất là cung kính có đi có gặp có nó cũng mới hết hồn cũng mở vô thấp ra cũng coi đi sư ừ, đi baccara đường chưa bán rất là tôn trọng rất là tôn trọng khi có điều là bán mặt khác này thì ok có chị sẽ tầm khi bán mặt giống rồi nó nảy ra chuyện dạ dạ kính thạch sư dạ qua sự giải thích của sư con cũng vẫn còn có một chút thắc mắc con xin hỏi tiếp dạ thưa sư vào thời hồi à, sư giảng cho về tứ đế mà từng cấp một một tất nhiên là tất cả sư cũng nhìn nhận rằng mỗi người trong chúng ta ai cũng đều có một cái tâm phật hết và con cũng không biết rằng giống như sư hiện tại bây giờ đang làm một vị Nam nhưng mà trong nhiều nhiều nhiều đời quá khứ trước không biết sư có luôn luôn là người nam không hay sư cũng là người nữ thì như vậy giữa người nam và người nữ tất cả nó cũng chỉ là một hiện tượng mà thôi của trong cái thế hệ trong cái thế giới mà sư vừa nói là cái bản thể và cái cái bản tướng vậy thì thưa sư chánh đó là cái bản thể mà khi mà đã cái bản thể mà mọi người mà đức phật là một người đứng ra cách mạng ở ngay tại ấn độ là bà đã luôn luôn đưa ra cái sự bình đẳng bình đẳng cho nên một người có thể là một người nữ mà mà gọi là à, à, một người nữ mà đã điên khùng một người, một người nữ nữa một người nữ nữa thì là là một người gọi là làm về um, một cái um, cái nghề gọi là nghề um, ờ, nghề nghề nghề nữ lưu và một người nữa thì cũng cũng có thể giống như bà mẹ của uh, bà mẹ kế của Đức Phật hoặc là công chúa cũng rất là nhiều trong thời Đức Phật đã có thể tu trở thành là la hán vậy thì con thưa rằng con chúng con nghĩ rằng người nam hay người nữ đều có một khả năng và giống như sư vừa nói đức phật cũng nhìn ra được cái yếu điểm cái khó khăn của người nữ như vậy nhưng mà với cái lòng từ bi của một vị phật đại giác cho nên ngài cũng đã tìm cách để mà thay đổi những cái chỗ mà quan điểm quan điểm mà gọi là rất là khắc khe của đại sứ ấn độ cho nên cuối cùng ngài đã cho những vị nữ giới đi vào trong chợ giới tu và chính ngài cũng đã chứng minh cho ngay cái thời buổi đó là nữ giới cũng vẫn có khả năng để làm a la hán như vậy đức phật là người đã mở trong con đường để mà cho thấy hai chữ gọi là bình đẳng vậy thì thưa sư với tấm lòng của một người đại trưởng phu như vậy luôn luôn nâng đỡ những cái gì mà sư mà sư cũng vừa nói là thấp kém nhất mà mình cũng vẫn phải tôn trọng vậy thì như vậy cho dù rằng trong đó có những cái bất toàn nhưng mà người nữ đã phải nhận lãnh những cái khó khăn đó nghĩa là phải chịu đựng nhiều các thử thách nhiều hơn người nam và những khó khăn nhiều hơn người nam trong cái sự tu hành con biết như vậy tuy nhiên con chỉ ngạc nhiên một điều là ở bên trong tất cả các tông phái đó là bên bắc tông và ở bên um, à, thiền tông cũng như ở bên khất sĩ và bên nam tông chỉ riêng có bên Nam tông tại sao lại còn phải phân biệt cái điều đó và con cũng th thấy rằng trong sự phân biệt đó bây giờ thì cũng vẫn có những người cố gắng để mà vươn lên bởi vì cái đó là cái nhu cầu về tâm linh như vậy thì con nghĩ rằng nếu như thư nói rằng mình phải để tóc người nữ mới có thể tu được khá hơn thì con nghĩ rằng có thể những lời của sư nói làm cho chúng con chùm chăn chăn hoặc là bây giờ chúng con nghĩ rằng khoác cái màu áo đó nếu sư nói thật sự ra xuất gia và tại gia nó chỉ khác nhau ở chỗ là cái từ cái tâm chứ chưa hẳn rằng người xuất gia mà cái tâm nó đã thuần khiết được như người tại gia vậy thì cái màu áo đó nó cũng chỉ là một cái hình tướng chứ nó không phải là cái điều quyết định có phải vậy không thưa sư mô phật xin sư hướng dẫn cho chúng con cảm ơn cô nghĩ nếu mà tu hình tướng nó quan trọng tại sao mấy bà đấu tranh mặc y giống tôi là cái gì hiểu không nếu mình nói rằng đến hình tướng nó quan trọng ta sẽ phải đấu tranh làm chi dạ, cái này không phải là sự đấu tranh nhưng mà thôi được rồi được rồi được rồi ờ, hơi lâu hơi lâu rồi hơi lâu dạ. rồi. Dạ, thưa sư cái này không phải là một sự đấu tranh cho tôi mà... nói cho tôi nói dạ. Vậy tôi nói nhiều quá tôi quên chuyện thứ nhất không phải lúc nào chúng ta cũng gọi nước là nước trong trường hợp đặc biệt chúng ta nói là H2O nghe kịp không có hiểu tôi nói gì không có lúc chúng ta gọi chúng ta phải xài cái khái niệm H2O chỉ có lúc chúng ta gọi nó là nước những cái khái niệm mà gọi là bản thể hay hiện tượng là nói trên phương diện nhận thức chứ trong đời sống thực tế mình không nên đem nó ra mình nói rằng về bản thể mọi người giống nhau cho nên là là là, là tăng ni phải nam nữ phải được coi giống nhau ngay kiểu có đó là, là mình mình áp dụng cái khái niệm nó bị sai lại các vị nghe tôi nói không nếu nó nam nữ bình quyền thì tại sao mà những việc nặng phải bắt đàn ông nó giá? Dạ, như vậy lúc bây giờ cái chuyện bình quyền mình phải hiểu theo khía cạnh khác hay kiểu không dạ. chứ nếu mà nó nam nữ bình quyền nam nữ ngang nhau tại sao làm việc nặng phải phải bắt mấy thằng cha có râu vậy giác lúc bây giờ mình phải bỏ đi cái chuyện cái chuyện bình quyền ở đây mình phải hiểu được nghĩa bình quyền là cái gì chứ không phải mình nghe nói bình quyền có nghĩa là giống nhau vậy là giống nhau mọi chuyện như vậy gì việc gì đàn ông làm được đàn bà cũng làm được hay sao các bạn nghe tôi nói không dạ, cho nên đừng có nghe cái chuyện bình quyền là mình cho mình chỉ mình cái là anh với tôi giống nhau mà trong khi là công việc phân bố trong nhà rõ ràng làm thế nam khác nữ khác rồi cho nên chỉ thứ nhất đừng nhầm lẫn cái khái niệm triết học với khái niệm thực tế trong xã hội đừng nhầm lẫn cái đó nhớ có những khái niệm kinh tế mình không áp dụng bên chính trị có những khái niệm bên chính trị mình không thể áp dụng bên toán học bên khoa học được phải nói rõ như vậy đó là một chuyện chuyện thứ hai tôi nói thiệt chậm mà các vị nên nhớ cái này có hai cách tìm đến chân lý cách một là mình nhìn nó như mình muốn và thứ hai là mình nhìn nó như nó là cái tôi nói các vị không có nghe các vị cứ cứ chờ cho tôi đồng ý là nữ được đắc y không à mà các vị không chịu nghe tôi nói tại sao không để cho các vị đắc y mà các vị cứ chờ cứ chờ, chờ là tôi tôi phải đồng ý các vị tôi nói thiệt trọng khả năng giác ngộ của nam nữ giống nhau thứ hai là người nữ có thể đóng góp cho Phật pháp rất là nhiều thậm chí nhiều hơn người nam nhưng vì người nữ có những cái vấn đề như tôi đã trình bày bất tiện trong sinh hoạt thế là khi họ đắc y họ gây phiền cho họ và phiền cho cả bên tăng nữa chỉ vì cái lý do đó thôi cho nên bên bên Phật giáo Nam truyền không có thiết tha lắm cái chuyện mà cho người nữ mặc y còn tại sao các hệ phái khác mà lại có đúng là cô ấy cô đừng có dành nói hết phải để cho tôi nói tại sao như vậy vì bên hỏi thì tôi phải nói sự thật bên Phật giáo Nam Tông luôn luôn dựa vào kinh một, một nguồn duy nhất đó là kinh điển Pali còn riêng Phật giáo khất sĩ là Phật giáo địa phương local Buddhism của Việt Nam đừng nhắc đến khất sĩ bởi khất sĩ trong cái nhìn của giới nghiên cứu thế giới Phật giáo khất sĩ không phải là đạo Phật chính thống cho nên mình bỏ khất sĩ qua một bên các vị có biết chuyện đó không có biết chuyện đó không Phật giáo Phật sĩ là một nhánh do người Phật giáo Phật sĩ trong cái giới học thuật thế giới họ con Phật sĩ giống như cao đại hoàn hảo vậy họ không có phải là một nhánh Phật giáo chính thống cho nên họ mình không nên nhắc tới họ họ giống như thầy Lan Vườn vậy đó đừng nhắc họ bây giờ mình chỉ còn lại có cái Bắc Tông tại sao bên Bắc Tông có mà Nam Tông lại không là vì như thế này trưa nay tôi cũng mới vừa trả lời câu hỏi này giáo lý của Phật giáo Nam Tông chỉ có một nguồn duy nhất là kinh điển Pali nhưng mà riêng cái, giáo lý của Phật giáo Bắc Tông đó, trên hình thức mình gọi là Hán Tạng nhưng mà cái Hán Tạng của Phật giáo Bắc Tông không phải là từ một nguồn kể cả cái gọi là phạn tạng tức là tam tạng bằng tiếng Sanskrit hôm nay tuy không còn đủ nhưng mình mình phải hiểu ngầm rằng trong quá khứ đã từng có một thời kỳ hiện hữu một bộ tam tạng bằng tiếng Sanskrit tiếng Sanskrit và tiếng Hán tiếng Tây Tạng và đặc biệt những cái bộ tâm tạng bằng tiếng Hán tiếng Tây Tạng và tiếng Sanskrit nó không phải là từ một nguồn thuần nhất mà nó là kinh điển Phật giáo bộ phái tôi nói rõ luôn thí dụ như trong cái bộ Hán Tạng mà các thầy Việt Nam mà thầy Trung Quốc bây giờ đang xài đó riêng cái tạng luật là luật của nhiều bộ phái Phật giáo chứ không phải là chỉ có một nhánh thì Phật giáo Nam Tông Phật giáo Nam Tông cái luật của tỳ kheo chỉ có một nguồn một nhưng mà riêng luật tỳ kheo luật tỳ kheo ni của bên Hán Tạng đó là luật của hóa địa bộ pháp tạng bộ đại chúng bộ của hữu bộ và người ta cứ căn cứ vào đó có những cái mà cái bộ luật này không cho phép nhưng mà bộ luật này cho phép thế là họ theo bộ luật này tôi nói nghe hiểu không ta thì trong nguyên cái tại của họ nó có nhiều nguyên bộ lực mà những bộ lực đó ở đâu ra là do các bộ phái thì bên ngày xưa ngày quyền trang phát triển nghĩa tịnh người ta đem về bên miếng bên bên trung quốc họ đem về các bộ lực thì cái truyền cái cái, cái khuynh hướng của một giáo của dân giáo trung quốc là gì khi nào họ cần giải quyết một vấn đề nào đó thì họ mới kiếm coi cái bộ lực nào cho phép chuyện đó có nghe kịp không thí dụ có những chuyện bà ngoại cho thì khi nào tôi cần làm chuyện đó thì tôi đem bà ngoại ra có những chuyện bà ngoại cấm ok tôi chạy qua trước má má má cho chuyện này ok tôi tôi chạy theo má má cho chuyện này có những chuyện má cấm nhưng mà bà nội cho cái đó tôi theo bà nội tôi là một đứa con đứa cháu rất là ngoan tôi trên đầu tôi có ông bà cha mẹ nhưng mà nghe kỹ là có một số chuyện bà ngoại ok mà bà nội lắc đầu lúc đó tôi theo bà ngoại rồi có những chuyện bà ngoại bà ngoại lắc đầu nhưng bà nội ok tôi lại theo bà nội đây là lý do vì sao mà cho đến hôm nay phật giáo bắc tông có thì sao đi mà phật tử việt nam không đọc kinh điển không biết cái này cứ kêu là phật giáo bắc tông mà họ không biết rằng cái kinh điển bắt truyền mà hệ hán tạng đó là trong đó là luật và kinh và luận là của bộ nhiều bộ phái cho nên sẵn ở đây ở đây tôi cảm ơn cô tôi nói luôn Phật giáo Nam Tông không hề có trường hợp có cái pháp môn tu tập nào mà nó hoàn toàn phủ nhận cái pháp môn khác và bên Phật giáo Tông không hề có pháp môn nào mà nó xa lạ trùng trùng với pháp môn khác như bên Phật giáo Bắc truyền ví dụ bên Phật giáo Bắc truyền cái người mà tu mật tông á cái cái lý thuyết của họ nó khác xa cái ông theo thiền tông ở đây có ai biết chuyện đó không nếu không biết thì coi như, như tôi đang tôi đang nói còn giữa nghĩa trang bây giờ cả thế giới đang nghe tôi nói bên Phật giáo thiền tông cái lý thuyết tu hành của họ nó hoàn toàn xa lạ với cái ông tịnh độ và cái ông tịnh độ đó cái lý thuyết của ông hoàn toàn xa lạ với cái ông luật tông và các ông mà theo luật tông nó lý thuyết tu hành ông hoàn toàn xa lạ với cái ông câu xá tông ông pháp tướng tông ông tam lượng tông vì sao là vì kinh điển các bắc truyền là là là sự tổng hợp của của các cái bộ phái phật giáo riêng phật giáo nam tông không bao giờ có trường hợp pháp môn này chổi pháp môn kia ví dụ như là pháp môn tứ niệm xứ thì chỗ là pháp môn uh, uh, bát chánh đạo ví dụ như là pháp môn bát chánh đạo nó khác pháp môn tứ tứ chánh cần không có mà bên Phật giáo Bắc Tông nhất quán trước sau như một còn bên Phật giáo Bắc Tông thì cái mặt tông đó, đi theo mặt tông rồi nhìn lại cái giáo lý thiền tông không ngờ đó là một góc đạo Phật mà mặt với thiền không giống thiền mặt lực tịnh các vị về các vị mở từ điển hay là vô Google coi cái giáo lý cái theory cái lý thuyết của bên mặt hoàn toàn khác bên tịnh tịnh độ mà tịnh độ lại không giống bên thiền các vị này coi kỹ lại hôm nay là thời đại thế giới phản flat world chứ không không cần phải đi thờ thì chùa mà phải nói là người ta nói xong móc pha ra mình coi liền là cái lý thuyết của các cái bộ các, các bộ phái và các pháp môn tu hành bên Phật tông và có thể chổi nhau có thể phủ nhận nhau và có thể nhìn nhau xa lạ như khác cha khác mẹ mặc dù trên danh nghĩa đều gọi nhau là Phật giáo đây là lý do vì đâu mà bên Phật giáo Bắc Tông hôm nay vẫn có có cái tiền không đi là vì hồi nãy tôi nói rồi hễ ba không chịu thì mình chạy qua hỏi má hả má gật là mình làm ba không cho đi chơi nhưng mà má cho tôi đi rồi tôi đi tôi không có ghét tiệm kem được bởi vì ba cho đi chơi mà không cho ăn kem buổi tối tôi qua hỏi bà nội mà nội ăn được thế là tôi vừa được đi chơi tối vừa được đi ăn kem mà được về khuya mà tôi vẫn vẫn là một đứa con ngoan trên đầu tôi vẫn có cha mẹ ông bà tôi không hề cãi lời người lớn vì sao vì trong nhà tôi có tới tám ái là bà ngoại một phe ông ngoại một phe ông nội bà nội rồi ba má tổng cộng là sáu phe tôi theo sáu phe là đời tôi em như em ấm luôn thì ở đây cũng vậy họ chấp công họ không có sai họ không có sai là vì cái chỗ để cho phép họ nó nhiều quá bà má ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại chưa kể cô gì chú bác kính cậu bạn dượng chưa kể nghe còn bên ông công thì không và có cái chuyện nó hơi mang tính tâm linh một chút là trong um, tăng chi bộ kinh cái phần tám pháp của kinh tạng Pali có nói rất rõ cái sự có mặt của người nữ trong hình thức cư sĩ hỗ trợ cho Phật pháp rất là nhiều kinh nói Đức Phật nói rằng cái sự có mặt của hàng thiện nam tín nữ là hỗ trợ cho Phật pháp rất là nhiều không có thiện nam tín nữ với pháp này không thể tồn tại tuy nhiên sự có mặt của tỳ kheo ni sẽ làm cho phật giáo bị tổn thọ là vì sao là vì chính những cái vấn đề do tỳ kheo ni đem lại đó nó sẽ làm nảy sinh cái rắc rối cho đạo và tôi nhắc lại một lần nữa Phật giáo nhìn nhận cái khả năng giác ngộ của nam và nữ giống nhau yeah. nhưng mà cái những cái vấn đề của người nữ bên nam không có các kiểu không chỉ vì vậy mà không hỏi đáp y còn bây giờ mình đừng có ăn gian mà nói rằng không cho tôi đắp đi gì vậy là không thấy khả năng giác ngộ của tôi sai mình đẻ ra đứa nào mình cũng thương hết nhưng mà đặc biệt con trai cho nó đi chơi đêm thì con gái mình không có cho nó đi không phải là bà má bất kỳ thị giới tính không phải không phải bà má bắt là sexist không phải nhưng mà vì có những chuyện con trai được mà con gái không được mà cứ cứ cứ đứa con gái nó ham đi chơi nó cứ cãi hoài à. má nói má không kỳ thị mà tại sao thằng tèo nó đi mà con má không cho đi mà cứ nói tới tối luôn mà nó cứ cãi hoài nó nói má không kỳ thị sao con ngu quá vậy má đã nói rồi má đứa nào má cũng banh da sẽ tật 9 tháng 10 ngày má sanh ra má đứa nào má cũng cưng hết má cưng con gái hơn con trai nữa vì con gái nó mong manh yếu đuối nhưng có một điều chính vì con mong manh yếu đuối má không dám cho con đi chơi khuya khổ quá mà cái giờ này con đem ba cái luật hiến pháp gì, của mỹ ba cái luật nhân quyền gì human rights gì con nói với má ở đây không phải chỗ má không muốn cho con đi chơi đêm vì con là con gái còn cái chuyện con học hành ở trường tháng rồi điểm con cao hơn thằng tèo má biết chứ con sắp ra trình này con cái mộng con làm bác sĩ má biết chứ thằng tèo cái mộng nó làm chủ tiệm nail không à má biết chứ trong mắt của má con hơn thằng tèo con là niềm hy vọng là niềm tự hào của gia tộc má biết chứ nhưng right now right here con ở nhà vì con là con gái con đi về là má con đẻ là má nuôi không kịp mà cứ là vì ham đi chơi mà cứ đòi hoài mệt quá các vị nghe kịp không tôi không có phủ nhận người nữa khổ quá tôi thương họ còn chưa hết chưa có người đàn ông nào làm tôi mất ngủ mà đàn bà thì có sư sư lúc nào sư nói cũng đúng là một luật sư sư ạ à. nhưng mà con thưa với sư là như vậy thì cứ cô sư cô ni sư liệu pháp sư cũng công nhận là là một vị à, ni mà gọi là mà sư rất là quý trọng dạ không bên đồng tông phải không trên cái bước lên nữa dạ. không phải quý trọng mà trên cái này nữa dạ. nhưng nếu mà tất cả tu nữ mà được như cô liệu pháp thì tôi là người đầu tiên trải mình trên đất để van xin tăng già thế giới tái hiện đi bộ trải mình trên đất tam bộ nhất bái và dạ. hành hương các dạ bạch sư nhà chúng con cũng rất cảm ơn sư là tại vì bây giờ hiện tại đi sư cũng đã là một người tiệc phu ni rồi phải không ạ và cũng đang con nghe nói là như bên đó cũng được năm sáu chục vị đã đi tu với này sư cô rồi tụi con rất là mừng mừng mừng tôi cũng mừng nhưng mà có dĩ nhiên là về mặt official thì ờ, cũng có chẳng hạn như ngày Brahma Quang Sô ở trong internet gọi là Chan Ram thì trước đây ngài là đệ tử lớn của ngài Chân Cha mà ngài Chân Cha là một vị long tự của, của Phật giáo Thái mà ngài Achan Ram mới ngày được hoàng gia Thái được người Thái họ tôn trọng đến mức mà trong ngày lễ khánh thành đó họ bao nguyên chiếc quyên 747 chở chư tăng và Phật tử từ Thái qua dự lễ quý như vậy đó nhưng mà khi mà ngài chính thức công khai nhìn nhận ni giới thì chẳng những cái truyền thống ta à, truyền truyền thống ở à, Chanh chân cha từ chối ngài mà cả toàn bộ Phật giáo Thái Lan họ cũng là thôi khách họ cũng là tẩy chay họ không nhìn nhận ngài là một vị tỳ kheo của Thái Lan nữa bởi vì lý do nó lớn chuyện thế này nó lớn chuyện thế này nghe thì tưởng là phật giáo thái lan quá khích nhưng nó có cái này trong mắt trong theo luật á, thì ngài gần như là ngài đã phạm vào cái gọi là chia đã tăng bởi chia đã tăng là sao là vì theo trong luật cái chuyện đó không được làm mà ngài công nhận như vậy có nghĩa là ngài gọi là chống lại cái, cái tạng luật mà một vị tỳ kheo chống lại tạng luật thì cái tội nó nặng hơn là phạm luật có hiểu cái đó không chống lại tạng lực nó nặng hơn là phạm luật ừ. bởi vì phạm lực có thể kể là tai nạn còn cái chống lực của nó là tội phạm có tổ chức hiểu không? cho nên thì uh, tôi nhắc lại nếu tất cả uh, đi uh, tu nữ Việt Nam Lào Biên Thái mà đều được như tu luyện Pháp thì tôi là người đầu tiên nhất bộ nhất bái cầu khẩn tăng xin đại luôn đang nghĩ tất cả tăng già thế giới tái hiện lại nhưng mà tôi biết chuyện đó là impossible bởi vì mấy cô là tập quá nhiều tôi trong thời gian tôi tiếp xúc với phật tử cái vấn đề mà tôi thấy ở ở nam á tôi nói nam tôi ghét lắm và dạ có râu tôi đã không ưa rồi nhưng mà người nam mà làm tôi phiền không có nhiều mà nữ mà làm cho tôi khóc nhiều trời ơi đất ơi và bây giờ tôi đang làm calama mà nó quậy banh chành nó là nữ công đó giúp calama là nữ giúp mà quậy calama là nữ quậy còn nam chỉ có giúp không giúp trùm mền ngủ tôi thương cho đó không giúp đi về ngủ rồi bữa nào thức dậy xong kia phone hỏi tôi tới đâu qua nhổ cỏ giùm còn nữ thì không nữ là lúc họ thương họ cũng đặt vấn đề làm vấn đề mà lúc họ ghét thì vấn đề nhiều hơn rồi nói đến nói nhiều quá thêm thù giờ về